cái 20% thời lượng đầu video đó chính là cái mà giúp cái video của bạn bắt đầu có hiệu quả rồi đấy tất nhiên là còn rất nhiều những thứ khác mà chúng ta cần phải làm nhưng mà cái đoạn đầu chúng ta đã thu hút để giữ chân được người xem xem tiếp những đoạn sau của chúng ta rồi là như vậy chúng ta đã có những thành quả đầu tiên rồi ok chưa và chúng ta sẽ đến với bước thứ hai cái bước đầu tiên đó là bước đầu tiên đó là quy tắc 80 làm sao cho chúng ta thấy là đang rêu xanh mà cái súng này xịt một phát vào thấy trắng tinh cái chỗ đó lên hoặc là nó lộ ra cái gạch đỏ thì họ rất thích những cảnh đó và nếu mà không có cảnh đó thì sao họ sẽ hỏi rất nhiều rằng là có vệ sinh sân vườn được không có tưới cây được không đó chính là những cái đó đó chính là những cái chi tiết mà khiến họ mua hàng hãy cùng xem cái cái video này nhá La la, la ok các bạn cái đội ngũ phát triển YouTube cho chúng ta cũng được hoặc là nếu mà tự bạn phát triển thì đó chính là cái phần tiền lời cũng như là doanh thu bạn có được về từ cái kênh YouTube này nó có hay không đúng không bạn nào mà mới vào thì chúng ta tham gia vào cái nhóm Zalo thông qua cái link mà mình để phần chat của Zoom để chúng ta nhận quà tặng đó là 100 ý tưởng làm video nhá. Thì ngày trước ấy, mình bắt đầu sau khi mà mình đã làm cái kênh YouTube này cho bên họ đã rất thành công rồi. Chùa trả cho 850 triệu tiền quảng cáo tính tổng cái thời gian mà từ lúc bật kiếm tiền nhá chứ không phải từ lúc mà bắt đầu mình làm kênh thì đã được rất là nhiều cái cái số tiền như thế này và sau đó thì bên mình và sau đó thì mình còn làm những cái video khác nói chung là ra ngoài đường làm đây là những cái thời điểm đầu tiên mọi người nhìn trên slide này thế thấy là à, cũng khá là tập trung để làm việc video đấy có những con video mình quay ở cửa hàng có những con video để mang ra ngoài trời để quay với những sản phẩm rất là đặc thù ví dụ như là ở bên tay phải ấy, đó là một cái sản phẩm là thảm lót cái ô tô này nó giúp cho chúng ta uh, đi lên xe ô tô nó đỡ bẩn với là nó trang trí ấy thì đợt đó mình nhớ là mình sang đây cửa hàng để quay cái quy trình sản xuất ra cái này cho một cái chị bán có cái showroom để sản xuất ra cái tấm thảm lót này tận bên Hà Đông các bạn ạ và những cái thời điểm đầu tiên ấy, làm ra video rất là cực khổ không đạt được một triệu view giống như kiểu mình nói với các bạn ở ban đầu đâu mà thời điểm đầu tiên khi mà các bạn làm ấy, video sẽ trông cực kỳ ngớ ngẩn mặc dù là chúng ta sử dụng các cái máy máy ảnh ờ, gọi là DSLR nó có cái khả năng quay phim rất là tốt lên tới 4K cơ nhưng mình vẫn thấy là mình chưa đạt được cái hiệu quả bởi vì sao bởi vì chúng ta có cái tư duy nó chưa chuẩn thì bây giờ rất khó để chúng ta đạt được một cái video đạt một triệu view lúc đầu làm nhìn thì có vẻ là phức tạp rất là nguy hiểm như này thôi nhưng mà thật ra là làm mãi mà không được video đạt một triệu view nào và sau đó thì mình mới nghĩ bảo à không biết video thì chúng ta đã làm sai ở đâu thì bây giờ chỉ có cách đó là thử thôi các bạn cũng giống như vậy đúng không thì các bạn cũng nên là như thế nếu mà cái video các bạn làm nó chưa hiệu quả các bạn hãy thử cho mình đổi những cái thứ mà làm sao mà giúp cái video của các bạn đạt hiệu quả cao hơn đi được chưa mình lấy ví dụ mình lấy uh, mình lấy ví dụ nhá mình lấy ví dụ cái đợt đó sau khi mà làm video nó đạt hiệu quả không cao thì sau đó thì mình đã bắt đầu đổi thử bối cảnh xem sao tức là cùng với một sản phẩm mình có thể đổi thử các cái bối cảnh khác nhau rồi là mình đổi thử diễn viên đó rồi là mình thuê các cái thiết bị đắt tiền hơn nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa phải là cái điểm cuối cùng giúp mình đạt được một cái video đạt một triệu view được chưa ạ sau đó thì các bạn có cố gắng hơn nữa thì vẫn thất bại mà thôi giống hệt như mình cái thời điểm đầu mà mình cũng làm những cái video đầu tiên và nó thất bại không thể nào mà ra được những cái video hiệu quả mặc dù mình đã thử rất nhiều cách đổi bối cảnh đổi thiết bị rồi là đổi cả diễn viên được chưa nhưng mà vẫn thất bại và sau đó thì bắt đầu là thử các cái cách sau thì bắt đầu có những cái tín hiệu đầu tiên cho thấy là à cái cách mình đi đang là đúng rồi nhá cho các bạn xem những cái dự án đầu tiên của mình làm này các bạn có thấy là cái ảnh nó rất là cũ rồi đúng không đây chính là cái giao diện Facebook ngày xưa ấy, nó rất là cũ rồi, cách đây phải đến 3 4 năm rồi. Và những cái video đầu tiên mà mình làm ra bắt đầu có tín hiệu hiệu quả nhé Các bạn xem này, cái bên tay trái đó là một cái ảnh à, chụp màn hình Facebook chạy cái chiến dịch liên quan đến cái áo co xét nó nịt bụng chị em lại để làm sao mà uh, nó giúp cho chị em có thể giảm béo, chiết eo lại mặc với cả áo dài hoặc là các cái bộ váy chị em sẽ tự tin hơn nhiều đây là mình làm cho cái thương hiệu Hương Ly Corset và hiện tại thì chị đã đổi thành một cái thương hiệu tên là Việt Corset và đã bán được rất nhiều các cái sản phẩm như thế này nhưng mà cái thời điểm đầu ấy bắt đầu mình làm cho bên đó thì bắt đầu cái kết quả sau cái chiến dịch này là đạt tới 200.000 lượt xem và có 711 bình luận và những cái bình luận này đều là những cái bình luận mà họ hỏi mua hàng rất là nhiều như vậy là mình thấy là à những cái cách mình thử đã bắt đầu có hiệu quả rồi bắt đầu có hiệu quả rồi nhá những cái tín hiệu đầu tiên rất là vui nên nếu mà các bạn thử những cái video đầu tiên mà nó chưa hiệu quả đừng có nản hãy cố gắng tiếp tục và kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ ra được những cái video nó ok hơn được chưa ạ hay ví dụ như là cái video bên tay phải của mình đó là về một cái đôi giày da ở đây không biết là có bạn nào kinh doanh cái sản phẩm về thời trang giày da không cái này thì nhập ở Việt Nam thôi không có cái gì mà phải nhập ở Trung Quốc Việt Nam mình có những cái xưởng mà chuyên đóng loại giày này rất là nhiều thì cái video mình làm thời điểm đó bắt đầu đã có tín hiệu tốt rồi nha nó đạt tới 698.000 lượt xem à, tuyệt vời không và đạt 2,2 nghìn bình luận và chú ý cái bình luận này là bình luận giá trị mua hàng rất là cao bởi vì sao các bạn để ý trên post này và cái đôi giày này nó chạy từ năm 2016 có báo giá ở trong video cái đôi giày này có giá là 350.000 đồng được chưa và các bạn biết là nếu mà trong một cái bài viết ấy, chúng ta có báo giá trong đó ấy, thì những cái comment ấy nó rất là giá trị các bạn ơi còn nếu mà chúng ta không để giá ở trong này ấy, thì họ sẽ hỏi là inbox là à, báo giá cho em các kiểu đúng không nó rất là lê là nó nó rất là khó chốt sale nhưng mà những cái video cũng như những cái bài post mà có cái báo giá ở trên cái phần bài này cũng hoặc là trong video thì nó vậy nó mang lại cái tỷ lệ chuyển đổi rất là cao cho chúng ta ra được đơn hàng thì với hai cái video này là những hai cái video đầu tiên nó báo hiệu cho rằng là tín hiệu à bắt đầu mình đã làm tốt rồi đấy mình hãy bắt đầu thử với các video khác thì sau đó thì mình thấy là thành công thật với một cái video về mỹ phẩm như này mình đã chỉ cho học viên của mình bắt đầu từ năm 2018 mình chỉ cho học viên của mình cách là làm một cái video mỹ phẩm mà cũng đạt được 1,2 triệu lượt xem lát nữa mình sẽ phân tích sâu hơn cái case study này liên quan đến mỹ phẩm nha biểu bán kem trộn đấy cách đây hai ba năm rồi sau đó với một cái sản phẩm về trẻ em uh, cái, cái mình nhớ là cái sản phẩm này là cái gối baby move tức là nó để chống chống uh, chống uh, chống cho em bé mà nằm lâu quá nó đỡ bị lõm đầu đấy thì nó đạt được 1,1 triệu lượt xem và 4.300 bình luận à, mình thấy thực sự là tuyệt vời bởi vì nó đạt những con số vô cùng cao như thế này mình thấy cái công thức của mình bắt đầu đúng rồi đấy bởi vì vừa nãy là sản phẩm mỹ phẩm sau đó là đây là sản phẩm của trẻ em cũng ok nhá được chưa sau đó là sang một cái sản phẩm thời trang khác bán cái ví mà đạt tới 10,4 triệu lượt xem 188.000 bình luận thì các bạn có thấy choáng không đây là những sản phẩm mà bán trên 100 đơn mỗi ngày 100 đơn là mình còn nói khiêm tốn đấy nhá còn ngoài ra thì nó sẽ có rất nhiều đơn hàng khác đặc biệt là những cái sản phẩm về thời trang này nếu mà chúng ta bắt đúng trend ấy chúng ta bán hàng cực kỳ sướng luôn các bạn ok chưa có bạn nào bán hàng thời trang chắc chắn là sẽ đồng ý với mình cái điều này đúng không và sau đó thì mình đã thử cái công thức này với những cái khách hàng của mình và cũng rất là tuyệt vời cũng rất là tuyệt vời đây ví dụ như là có cái sản phẩm của thương hiệu Coolbell đợt đó mình làm nó đạt tới 19,9 triệu lượt xem và 5,7 nghìn bình luận mình vẫn nhớ là đây là một cái sản phẩm rất là hay trước khi để có một cái video hiệu quả các bạn phải tin tưởng vào cái sản phẩm của các bạn đã tức là các bạn phải có một cái sản phẩm mà đúng là cái thị trường họ cần cái sản phẩm của các bạn còn nếu đó là một cái sản phẩm mà thị trường nó không cần ấy thì thực sự là làm video có hay đến cỡ nào chúng ta cũng rất khó để đạt được một cái video có view cao được chưa do vậy cái yếu tố đầu tiên tiên quyết đó là bạn đã có sản phẩm ok chưa thị trường chấp nhận không ok nếu bạn đã có rồi đó cái đó rồi nhá thì các bạn làm thêm một cái video đúng chuẩn cho mình thì nó sẽ ra kết quả rất là kinh khủng luôn ví dụ giống như cái ba lô này các bạn các bạn biết tại sao nó hot không bởi vì nó có một cái yếu tố đó là ba lô chống trộm bình thường ấy cái ba lô chúng ta sẽ có các cái ngăn kéo khóa ở ngoài đúng không thì cái ba lô này các ngăn kéo khóa đã được tích hợp vào bên trong tức là nó sát với ở cái lưng của chúng ta thì như vậy đứa nào mà chỉ cần sờ vào cái phần ba lô đó ở phần khóa rồi kéo lên là chúng ta biết luôn đúng không đó chính là cái hay của cái sản phẩm này nó tạo ra một cái tính năng mới hoàn toàn đó là chống được trộm đấy là lý do vì sao mà chạy sản phẩm này cực kỳ hot còn nếu mà chúng ta có làm hai hai video đến mấy nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn bán những cái sản phẩm giống như thông thường thì cũng rất là khó khó để chúng ta đạt được nhé tức là sản phẩm đó phải có một cái gì ưu việt các bạn bán thực phẩm chức năng các bạn bán mỹ phẩm thì cũng phải có cái gì đó ưu việt để nói cho khách hàng người ta xem đúng không ạ cái, cái đó các bạn tự nghiên cứu thì đây là mình làm video cho cái thương hiệu Coolbell này và cũng đạt được 19,9 triệu lượt xem và sau đó họ đã làm rất nhiều các cái sản phẩm khác và đã thuê bên mình để triển khai ra các cái video này cũng rất là hay và sau đó thì mình mới thắc mắc là à sản phẩm thời trang mình cũng làm được như này sản phẩm sản phẩm mẹ và bé cũng làm được rồi là các cái sản phẩm mỹ phẩm rồi là sản phẩm giày và rồi là các cái sản phẩm liên quan đến chị em cũng đạt được nó mấy cái sản phẩm này thì nó khá là à, khá là phổ biến đúng không vậy thì với những cái sản phẩm mà nó dị hơn nó bựa hơn một chút thì liệu có đạt được một triệu view không mình đang nghi ngờ về các cái công thức của mình và sau đó thực sự là tuyệt vời là có khách hàng mang sang cho mình với một cái sản phẩm khá là bựa đó là cái chai xịt chị nấm chị ghẻ cho chó và mèo các bạn ơi chai, chai xịt chị nấm và chị ghẻ cho chó và mèo và nó cũng đạt 1,3 triệu lượt xem và 16.900 comment à, đến lúc này thì mình bảo à cái công thức của mình thì đúng rồi bởi vì với những cái sản phẩm phổ thông khác phổ biến đồ thời trang mỹ phẩm cũng làm được thì với những cái sản phẩm uh, liên quan đến chị xịt chị ghẻ nấm cho chó và mèo này cũng làm được thì bây giờ mình bảo là ừ, cái công thức của mình đúng rồi thực sự là bây giờ mình đã tìm thấy cái công thức để làm sao mà làm ra được những cái video triệu view bây giờ gần như mình rất chắc chắn rất chắc chắn rồi do vậy thì ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ với mọi người những cái kiến thức đó và phần vừa rồi phần vừa rồi mình mới nó muốn nói cho mọi người để mọi người làm sao có thể tin tưởng vào cái người đang chia sẻ với các bạn về năng lực của người ta được chưa đó chính là mình tức là mình chia sẻ cho các bạn những cái dự án này để các bạn có thể tin vào những cái chia sẻ của mình ở phía sau rằng là những cái kiến thức mình chia sẻ là rất đúng đắn và nó dựa trên những cái case study, những cái dự án trực tiếp mà cá nhân bên mình đã triển khai cũng như là huấn luyện cho học viên bên mình để đạt được những cái kết quả như vậy. Do vậy thì mình đã mang ra kiến thức để chia sẻ dành cho các bạn. Cái buổi hôm nay mình sẽ hướng tới những cái người đang kinh doanh online ở trên Facebook hoặc những người đang kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử được chưa ạ? Và những cái người đang kinh doanh truyền thống muốn làm được cái video để chúng ta có thể bán hàng ở trên online nó dành cho những người mà đang làm marketing và muốn đạt được hiệu quả cao hơn nhờ video những người đang muốn tự làm video bán hàng mà không hiệu quả và nó dành cho những người mà muốn bán được nhiều sản phẩm hơn với video đạt hiệu quả cao các bạn chắc chắn là sẽ có trong số này đúng không bởi vì phần lớn chúng ta vào đây chúng ta đều muốn làm những cái sản phẩm để chúng ta có thể online nó lên và tất nhiên những cái kiến thức tư duy mình chia sẻ với các bạn nó sẽ hiệu quả với tất cả các cái loại sản phẩm ví dụ như các sản phẩm các bạn à, vật lý các bạn bán ở trên ờ, website trên Facebook hoặc các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki hay là các sản phẩm dịch vụ như là sức khỏe, làm đẹp, spa, mỹ phẩm, du lịch hay là agency đều có thể áp dụng. Các cái sản phẩm thực phẩm chức năng, bảo hiểm, tài chính và các sản phẩm số như là khóa học, tài liệu, ứng dụng di động, sản phẩm B2B, sản phẩm bất động sản sản phẩm có giá cao đều có thể ứng dụng những cái tư duy này được bởi vì các bạn nhớ lại cái video vừa nãy mình nói cho các bạn đó là những cái sản phẩm về thời trang mà cũng làm được nha rồi đến cả những cái sản phẩm liên quan đến chị uh, chị hôi nách à quên à xin lỗi chị nấm và chị ghẻ cho chó và mèo cũng đạt được như vậy thì chẳng có gì mà chúng ta không làm được đúng không do vậy nó sẽ những cái tư duy này nó hiệu quả với tất cả các cái loại sản phẩm mình hứa với các bạn đó là sau cái buổi ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được những cái chiến lược đúng đắn những cái bí mật đúng để làm sao mà chúng ta làm ra được những cái video đạt triệu view giúp công việc việc kinh doanh của các bạn sẽ tốt hơn đội ngũ của các bạn sẽ bận rộn hơn rất là nhiều những gì các bạn mong đợi các bạn đã sẵn sàng chưa nếu mà chúng ta sẵn sàng để hãy comment là sẵn sàng xuống phía dưới để chúng ta bước vào cái buổi ngày hôm nay được chưa ạ mọi người hãy comment là sẵn sàng để chúng ta bước vào cái buổi ngày hôm nay trước khi mà vào học thì dành cho những cái bạn nào mà mới vào bởi mình thấy là rất nhiều các cái bạn đang mới vào các bạn có nhìn thấy cái màn hình QR code không ạ các bạn hãy quét để chúng ta vào cái nhóm Zalo này và nhận được quà tặng đó là 100 cái ý tưởng để chúng ta uh, làm video làm sao mà chúng ta mỗi ngày chúng ta làm ra một cái video cực kỳ là tuyệt vời và nó chỉ dành cho những nào, người nào vào nhóm Zalo cũng như là xem hết cái khóa học này bởi vì là tới cuối buổi thì mình sẽ chia sẻ với mọi người mọi người hãy vào cái nhóm Zalo bằng cái link chat hoặc bằng cái QR code mình đang chia sẻ sang màn hình các bạn có thể vào đó và chúng ta sẽ nhận được cái quà tặng sau khi cái buổi này kết thúc được chưa ạ và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng để vào những kiến thức cực kỳ là thú vị ngày hôm nay trong buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn năm cái bí mật thứ nhất chúng ta cần xem những cái thống kê để làm sao chúng ta thống nhất một cái tầm à, một cái một một một cái nhìn chung về cái video nó rất là quan trọng được chưa thứ hai đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn 8 cái bước để làm sao mà chúng ta làm được cái video bán hàng đạt hiệu quả cao sẽ có từng cái bước một các bạn cứ cộng từng là cộng từng cái bước này nào là chúng ta đã ra được một cái video đạt đạt hiệu quả cao bước thứ ba đó là chúng ta sẽ làm những cái thần chú bán hàng tức là những cái thần chú bán hàng nó giúp cho cái tỷ lệ chốt sale của các bạn cao hơn rất là nhiều ấy và bước thứ bốn đó là những cái kiểu video bán hàng nào hiệu quả nhất mình đưa luôn cho các bạn rất sôi thịt để là các bạn có thể sau cái buổi này áp dụng luôn cho chính cái sản phẩm của mình và đạt được hiệu quả cao luôn được chưa và bước thứ năm đó là hãy cùng mình đi xem là cái cấu trúc kịch bản như thế nào nó hiệu quả nhất để làm sao mà chúng ta cứ dùng những cái câu nói chúng ta giáp vào cái kịch bản đó là chúng ta đã ra được một cái kịch bản chuẩn rồi ok chưa ạ cái bí mật đầu tiên mà mình đã chia sẻ với các bạn đó là những cái thống kê liên quan đến video thì trong một cái báo cáo của cái trang Eli Content Marketer vào năm 2020 họ đã tổng hợp ra được một cái báo cáo liên quan đến video rất là quan trọng mà các bạn nên xem ở đây mình cho các bạn xem nhé nó có một cái đoạn đó là 85% doanh nghiệp sử dụng video để tiếp thị sản phẩm. 92% marketer cho biết video rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị của họ. Và tiếp theo có một con số đó là 54% người tiêu dùng thích xem video. Wow, các bạn thấy tuyệt vời không? Và có một cái chỉ số ở dưới đó là video quảng cáo là hình thức là hình thức tiếp thị hàng đầu giúp chuyển đổi hành vi khách hàng từ tìm hiểu sản phẩm sang hoạt động mua bán đây là một trong những cái chỉ số rất quan trọng mà chúng ta phải để ý để làm sao mà chúng ta phải dùng video trong cái phần mà chúng ta thuyết phục khách hàng để họ mua sản phẩm của chúng ta và có một cái chỉ số cuối cùng đó là 95% video marketer có kế hoạch tăng trưởng hoặc duy trì ngân sách của họ cho video được chưa và trang thứ hai nó chỉ cho chúng ta biết như thế này đó là hơn hơn 50% người tiêu dùng thừa nhận việc xem video trực tuyến giúp họ đưa ra các quyết định lựa chọn nhãn hàng hoặc sản phẩm cái này chính là cái quan trọng nhất này cái này nó đi, đi đến một cái kết luận đó là chúng ta buộc phải dùng video nếu mà muốn bán được hàng nhiều hơn bởi vì sao bởi vì hơn 50 phần trăm người tiêu dùng thừa nhận rằng cái việc mà xem video trực tuyến ấy giúp họ quyết định là lựa chọn nhãn hàng hoặc là cái sản phẩm do vậy nếu mà các bạn dùng ảnh thì sao chúng ta đã giảm mất 50 phần trăm cái cái việc mà chúng ta thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm của các bạn rồi ok chưa do vậy thì chúng ta sẽ cùng đồng ý với nhau rằng là à tôi phải dùng video nếu mà tôi muốn bán được hàng nhiều hơn các bạn đợi mình một chút Ok chưa? Chúng ta thống nhất với nhau đó là video rất quan trọng và chúng ta phải làm ra được uh, những cái video để làm sao mà chúng ta thuyết phục được khách hàng. Bí mật số 2 mình sẽ chia sẻ với mọi người đó là 8 cái bước để làm sao mà chúng ta làm được cái video bán hàng triệu view ở trên Facebook. Được chưa? Cái bước đầu tiên mà các bạn cần làm đó là các bạn hãy nhớ cho mình quy tắc 80-20. Quy tắc 80-20 là gì? Các bạn có bao giờ đăng một cái video trên fanpage, trên YouTube hoặc trên TikTok, các bạn mở cái thống kê liên quan đến hiệu quả của video ra các bạn sẽ thấy những con số vô cùng là giật mình luôn đây là một cái dự án mà bên mình đã triển khai nó đạt được một triệu view và lượt xem tối thiểu trong 10 giây chỉ còn có 50 phần trăm là còn có 500.000 người xem mà thôi Ủa các bạn thấy sợ không tức 10 giây sau là chúng ta mất nửa người xem luôn và thời gian xem trung bình cực kỳ là thảm chỉ có 8 giây mà thôi mà đây là một cái video hiệu quả nhá còn nếu với một cái video hiệu quả người ta đã không chạy lên một triệu view rồi nhưng với một cái video hiệu quả như này mà chúng ta cũng thất thoát rất nhiều những người xem nó cho chúng ta thấy là thời gian xem trung bình của một người trên video ấy cực kỳ ngắn luôn được chưa ạ và một cái dự án thứ hai các bạn cũng nên xem đó là cái dự án mà bán cái máy máy đuổi mũi này thì nó đạt tới 3 triệu lượt xem cơ và đạt được lượt xem tối thiểu trong 10 giây đó là còn có 973.000 như vậy chúng ta mất 2 phần 3 rồi thời gian xem trung bình cũng tệ như cái video trước đó là có 9 giây mà thôi Ồ các bạn có thấy những cái con số cực kỳ là giật mình không? Tức là người ta người ta à, khách hàng ấy, người ta rất ít xem cái video của các bạn trừ những người là khách hàng tiềm năng và họ sẽ xem cuốn hết cái video đó của chúng ta. Do vậy thì nó suy ra chúng ta một cái lý thuyết đó là quy tắc 80 20, đó là 80% hiệu quả của video bán hàng được quyết định bởi 20% thời lượng đầu video. Bởi vì sao? Video sẽ không bán được hàng khi mà không ai xem nó và người ta sẽ không xem nếu mà cái video của bạn không khiến người ta bị thu hút được chưa các bạn hãy nhớ cái này vậy thì 20 phần trăm thời lượng đầu của video là bao nhiêu các bạn hãy nhân lên ví dụ một cái video 60 giây 2 nhân 6 sẽ là 12 chúng ta sẽ có 12 giây đầu tiên các bạn cần làm thực sự tốt cho mình hãy bỏ toàn bộ cái công sức của các bạn ra để làm sao nghĩ được những cái câu đầu nó hay tuyệt vời để người ta không muốn bỏ cái video của các bạn được chưa thì như vậy chúng ta mới kéo được nhiều người xem nhất xem gần hết cái video của chúng ta bấy giờ chúng ta mới có thể bán hàng cho họ và đó chính là cái mục đích của cái lý thuyết này nêu ra giúp các bạn làm sao mà để chúng ta có thể làm tốt nhất những cái video đầu à, những cái dây đầu của video mình sẽ chứng minh cho các bạn xem cái quy tắc này nhá đây là một cái video bán thực phẩm chức năng nó là bán cái thực phẩm chức năng bổ sung canxi cho những người lùn thì cái video này đạt 3,4 triệu view ở đây rất nhiều anh em bán thực phẩm chức năng đúng không rất nhiều chị em cũng bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm thì đây cũng là một cái dự án mà chúng ta có thể theo dõi này với cái dự án này ấy, tại sao nó lại được 3,4 triệu view hãy cùng xem video và chúng ta và các bạn có thể tự trả lời luôn cho chính cái vấn đề mà các bạn gặp phải nhá hãy cùng xem này lùn thì ai cũng sợ nhất là cái lúc mà em lên lớp ấy xong em gặp bọn bạn cao nên em cảm thấy tự ti cực kỳ ok các bạn thấy chưa cái video này được bắt đầu như sau các bạn đợi chút để mình cắm cái loa vào Ok, lùn thì ai cũng sợ nhất là cái lúc mà em... rồi cái câu đầu à, không nghe rõ à vừa nãy mình nói các bạn có nghe rõ không để mình chỉnh lại cái loa rõ các bạn cũng nghe rõ cùng nghe tại sao cái video này đạt được 3,4 triệu view nhá lùn thì ai cũng sợ nhất là cái lúc mà em lên lớp ấy xong em gặp bọn bạn cao nên em cảm thấy tự ti cực kỳ nghe lại này sợ. lùn thì ai cũng sợ nhất là cái lúc mà ok bạn này nói một cái câu đó là lùn thì ai cũng sợ tại sao mình lại bắt đầu với cái video với video này bằng cái câu đó là lùn thì ai cũng sợ và có hai lý do thứ nhất là mình muốn đánh vào đúng cái khách hàng tiềm năng của mình gặp phải đó là những cái người đang bị lùn và khi mà trong lùn ấy người ta nghe câu lùn Trời ơi nghe câu ý cực kỳ ám ảnh luôn các bạn ạ Bởi vì là đúng cái vấn đề mà họ gặp phải Thì họ sẽ ở lại và xem tiếp cái video của chúng ta Ở lại xem chúng ta giải quyết cái vấn đề mà họ gặp phải là gì Được chưa Còn nếu mà những thằng cao thì tất nhiên là nó bỏ qua video cái Đấy không phải là khách hàng tiềm năng của chúng ta Nhưng những thằng lùn mà nó nghe cái câu đầu tiên là Lùn thì ai cũng sợ Nó nghe thấy nó sợ lắm các bạn ạ Bởi vì là đúng cái vấn đề mà nó gặp phải đúng không Và và và sau đó thì họ sẽ ở lại và xem tiếp cái video của chúng ta còn nếu mà cái đoạn đầu các bạn bảo là À, xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình là Hưng, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái câu chuyện rất là buồn của mình, một cái đứa lùn. Nhưng cái thời gian đến cái chữ lùn đó đã mất tầm 10 giây rồi, đúng không? Chúng ta vẫn có thể nói là xin chào các bạn, ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện đau khổ về mình à, bởi vì mình lùn. Chúng ta nói câu đó cũng được nhưng đã mất mất 5 đến 7 giây rồi. Tại sao chúng ta không nên phí phạm đó? Bởi vì đây, cái chỉ số về thời gian xem trung bình cho, cho chúng ta biết rằng người xem cực kỳ xem ngắn video do vậy làm sao ấy để những giây đầu tiên chúng ta tiếp cận được càng nhiều khách hàng càng tốt để họ tiếp cận chúng được cái khách hàng mục tiêu của chúng ta họ ở lại xem video như vậy cái tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta cao hơn đúng không đây chính là từ cái lý thuyết này suy ra từ việc xem các thống kê ở trên Facebook và các bạn yên tâm đi các bạn mở bất cứ một cái video nào các bạn đăng tải trên mạng xã hội đều có những cái thống kê giống như mình nó xem xem nhau nó đều sẽ có khoảng chỉ số trong khoảng này tức là khoảng từ 8 cho đến 10 giây gì đó không cao hơn đâu được chưa ạ nó rất là thấp do vậy làm sao thì làm anh chị em nhớ giúp mình đó là đoạn đầu video làm cho thật hấp dẫn vào với cái sản phẩm này đơn giản nói là lùn ai cũng sợ đạt 3,4 triệu view được chưa các bạn và phần sau chúng ta sẽ bắt đầu nói đến tính năng nói đến lợi ích nhưng cái đoạn đầu chúng ta phải thu hút được sự chú ý của họ đã còn nếu mà họ đã chán cái video của các bạn rồi thì họ đã bỏ qua video bởi vì người ta xem có, trung bình có 8 9 giây thôi à được chưa ok nhớ nhá một cái dự án thứ hai một cái dự án thứ hai đó là liên quan đến quần xịt thông minh smart underwear cái dự án này cũng đạt 11 triệu view và các bạn hãy cùng xem tại sao cái video này lại đạt được nhiều view như vậy nhé Xin giới thiệu với mọi người quần xịp thông minh 2 cho 1 vô cùng tiện dụng. Đây là chiếc quần xịp cao cấp, có thêm đai chống trượt giữ áo, giúp cho sơ mi của bạn không bị kéo ra ngoài khi sơ vi đập. Ok, có bạn Mr. Bính mua ngay khi xem video. À, các bạn thấy tuyệt vời không? Tại sao như thế? Tại sao lại như vậy các bạn ơi? Các bạn hãy nhìn này để mình phân tích cho các bạn xem nhá. Những cái đoạn đầu ấy, cái video này um, những cái video cái video này thì lại khác cái video vừa nãy video vừa nãy là đánh vào nỗi đau của khách hàng đúng không còn video này đó là bắt đầu bằng cái việc chúng ta nêu ra những cái tính năng đặc biệt của sản phẩm nó có được chưa ạ và cái tính năng đặc biệt của cái quần này đó là nó à, của cái quần này nó giữ được cái áo để khi mà chúng ta cúi xuống ấy nó sẽ không bị bung ra khỏi quần âu đây chính là một cái nỗi đau mà rất nhiều người gặp phải khi mà mặc cái đồ sơ vin được chưa do vậy thì làm sao mà làm sao chúng ta thể hiện được cái điều đó trong những cái giây đầu tiên để khách hàng tiềm năng của chúng ta xem sản phẩm này và họ sẽ muốn mua cái sản phẩm này luôn và ít nhất ấy là họ họ xem cái những cái giây đầu ấy họ ở lại và sau đó là chúng ta sẽ thuyết phục họ là mua cái sản phẩm này của chúng ta sau được chưa những cái giây đầu video ấy, các bạn thấy này những cái giây đầu video ấy thì mình sẽ làm một cái video để cho họ thấy là cái quần này có những cái đường gân 3D nó tạo ra cái ma sát giữa cái áo và cái quần này hay không chỉ bằng hình ảnh thôi sau đó là nó có một cái khuy để đóng cúc vào đây và chúng ta dùng một cái đồ họa để chỉ cho họ thấy là đây có một cái khuy và đóng cúc vào đây chính là cái chi tiết quan trọng nhất giúp giữ được cái áo này nó không bị bung ra khỏi quần âu khi mà chúng ta mặc và đây chính là một cái chi tiết rất quan trọng mà các bạn phải để ý phải đưa vào và đó chính là toàn bộ cái phần dây đầu sau đó mới bắt đầu là đến MC giới thiệu về cái sản phẩm này đó nếu mà các bạn làm đúng như thế này và có một cái sản phẩm thực sự thông minh như thế này thì nó đạt được view rất là cao 11 triệu view luôn tuyệt vời không các bạn và cái sản phẩm này dĩ nhiên là bán có những ngày phải bán tầm hơn 200 đơn một ngày là chuyện rất bình thường luôn các bạn ơi nếu mà với view như thế này anh em nào mà chạy quảng cáo confirm cho mình cái tính hiệu quả của nó xuống dưới nhá hay ví dụ như là cái video về cái ghế về cái ghế thư giãn đi về cái ghế thư giãn này về cái ghế thư giãn về cái ghế thư giãn này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có đạt được một triệu view và hãy cùng xem tại sao cái video này nó lại đạt được view cao như thế nhá Em ái, Gọn gàng Tính thẩm mỹ cao Năm tốc độ độc nổi linh hoạt Xoay 360 độ tiện ích Ghế đệm tựa lưng 360 độ Ngồi thoải mái, sáng tạo hăng say Duy nhất trong Ok chưa? Cái video này ấy, cái đoạn đầu theo quy tắc 80-20 mình đã thu hút sự chú ý của Ờ, khách hàng xem bằng cái việc đó là nêu cho họ những cái tính năng thú vị nhất của cái ghế này đầu tiên đó là nó rất là êm ái ngồi lên vậy thì êm ái thể hiện qua đâu thể hiện bằng những cái cảnh quay đầu tiên này ngồi lên này được chưa nhấn tay vào cho thấy cái độ lún của cái ghế cái độ đàn hồi rất phê đúng không sau đó là cái ghế này lại còn gấp gọn lại được các bạn ơi nếu mà là một người với chơi ghế bình thường sofa nó rất là to đúng không nhưng với một cái con ghế này nó giúp chúng ta có thể là gấp gọn lại để có thể gấp gọn để làm gì di chuyển mọi nơi di chuyển mọi nơi chúng ta chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ sang bất cứ phòng nào cũng đều được nó rất tiện đúng không và sau đó và sau đó thì nói cho cho chúng ta là thấy cái sự thoải mái khi mà mc ngồi lên rất là đa đúng không và những cái đoạn dây đầu khi mà các bạn cho họ thấy những cái tính năng đặc biệt của một cái sản phẩm mới hoàn toàn ấy họ sẽ rất thích thú bình thường ấy những cái ghế ghế ghế mà ngồi tư ngồi một mình như này nó rất là to đúng không nhưng cái sản phẩm này nó đã khắc phục được cái đó đó là ngồi một mình vẫn rất là thoải mái êm và đặc biệt nó lại còn di chuyển dễ nữa cơ nó gập gọn lại thì nó trong một cái thùng vuông nó rất dễ để chúng ta có thể cất gọn và sau đó thì bắt đầu là có những cảnh phân tích về uh, về ờ, thiết kế của nó rồi gập cụ thể ra sao rồi là có mấy màu xong rồi là phía sau lại có cái cái thay để thay cái tã lót à nhầm <laughs> thay cái vải ngoài còn có, có cái ghế đó được chưa và chi tiết các cái chân rồi MC ngồi rồi đặt tại các cái phòng khác nhau và cuối cùng sẽ là báo giá của cái sản phẩm này và đấy là lý do vì sao mà cái sản phẩm này đạt được một triệu view bán được rất nhiều đơn với một cái sản phẩm to như thế này khi mà chuyển online các bạn sướng không ạ đó các bạn áp dụng đúng cái quy tắc đó giúp mình đừng có làm sai không là đến lúc là chúng ta sẽ mất rất là nhiều tiền đấy bởi vì là nếu mà các bạn chưa tin nếu mà các bạn chưa tin thì mình sẽ chứng minh cho các bạn tin luôn cái quy tắc này thông qua một cái dự án thông qua một cái dự án uh, ờ, Jumper Kit này mà bọn mình đã trực tiếp triển khai cho cái công ty này thì nói qua với các bạn cái sản phẩm Jumper Kit nó là một cái xích đu nhún nhảy tức là nó giúp cho chúng ta là uh, những cái em bé mà đang đến cái tuổi mà chúng ta tập đi ấy, thì các em bé đó rất là khó giữ đúng không thì cái sản phẩm này nó sinh ra để giúp là sao là cho em bé có thể ờ, ngồi trên đó và có thể tự tập đi như vậy thì mẹ như vậy thì mẹ dạy rảnh tay mẹ có thể làm các cái việc khác đấy chính là nỗi đau của một khách hàng khi mà gặp phải vấn đề này thì với cùng một cái sản phẩm này nhưng mà khách hàng của mình ấy đã trước đó đã thuê một đơn vị khác làm một cái video nhưng mà không chuẩn tư duy các bạn ơi và kết quả là 63.000 lượt xem 63.000 lượt xem nó rất là tệ và tại sao cái video này không lên được một triệu view tại sao người ta không tiếp tục đổ tiền vào đây để chạy quảng cáo cái video này các bạn để cho nó lên được một triệu view đó chính là vấn đề bởi vì là khi mà chạy quảng cáo một cái video mà nó không hiệu quả nó sẽ rất đắt nó sẽ rất đắt các bạn ạ để ra được một đơn hàng ví dụ mất 5 đến 600 nghìn thì ai mà dám chạy nữa bố ai mà dám chạy với một cái video như thế do vậy tắt vội và như vậy thì chúng ta mất cái gì mất chi phí để làm một cái video này và thời gian rất là lâu để đợi chờ mất 5 đến 7 ngày khi mà chúng ta đã có một cái video thất bại thì chúng ta mất đủ đường mất thời gian mất cơ hội mất tiền quảng cáo được chưa và hãy cùng xem tại sao cái video này thất bại các bạn hãy tự xem video này tự rút ra được kinh nghiệm cho chính mình để đừng mắc phải cái vấn đề này nữa được chưa hãy cùng xem nhá Quý vị các bạn thân mến, cha mẹ nào cũng mong muốn là những được các bé nhất cho con. Hôm nay hãy cùng mình khám phá một sản phẩm mới của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Quốc Việt Nam đang đưa được trên thị trường này nhé. Các sản phẩm sẽ không hình thành Trung Quốc Hãy cùng mình khám phá và trải nghiệm được thú vị cùng sản phẩm này nhé. Ờ, không cần xem tiếp các bạn có thể biết rồi ai có thể comment họ gặp vấn đề gì không theo cái quy tắc 80 20 mọi người biết là họ gặp vấn đề gì không tại sao họ thất bại chưa tại sao họ thất bại các bạn biết chưa đoạn đầu dài dòng quá giới thiệu công ty quá dài giới công ty giới thiệu sau rồi các bạn có thể để ý này um, nó sai ấy, bởi vì đoạn đầu nó làm không đủ để thu hút khách hàng 5 giây đầu tiên à 7 giây đầu tiên họ cho chúng ta xem một cái logo của một công ty mình hỏi này đây có phải là một công ty nổi tiếng không không đây có phải là một cái sản phẩm mà được nhiều người biết đến không cũng không nốt nói chung đây không phải là một logo của một thương hiệu nổi tiếng do vậy thì lý do gì người ta lại phải xem cái cái logo này mà trong cái báo cáo trước đó của mình nhá mà trong cái báo cáo trước đó các bạn mở cái fanpage các bạn ra sẽ thấy các chỉ số này thời gian xem trung bình có 9 giây thôi thời gian xem trung bình có 9 giây vậy mà 7 giây đầu tiên bắt người ta xem một cái logo không phải của một thương hiệu nổi tiếng vậy thì người ta có hành vi là gì ạ người ta vượt lướt lướt qua luôn đúng không các bạn ừ, chơi facebook là các bạn hãy lướt lướt lướt qua luôn không hay bỏ qua luôn lý do thì tôi phải xem một cái thương hiệu tôi chẳng biết nó là ai đúng không cái thương hiệu này họ đang muốn là bán hàng trực tiếp nhưng mà họ lại sai ở cái chỗ đó là làm video không đúng chuẩn tư duy cho một con logo vào đây mất 7 giây đầu tiên rồi vậy thì ai muốn mua nữa các bạn và sau đó đến cái đoạn mc nhá đến đoạn MC xong rồi nói xong lại đến đoạn em MC này đến đoạn MC nói bắt đầu xin chào các bạn ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm này đến khoảng 15 giây sau mình vẫn chưa biết là cái sản là cái video này nó bán sản phẩm gì nó mang lại lợi ích gì cho khách hàng nó giải quyết một cái vấn đề gì cho khách hàng không mình không biết trong 15 giây đầu tiên mà trong khi đó các cái báo cáo nó cho mình biết đó là thời gian xem trung bình của khách hàng chỉ có 9 giây mà thôi vậy thì họ đang làm gì ở những cái đoạn đầu đầu tiên này đấy là chính là lý do vì sao mà cái video này sai họ gửi cho mình cái video này mình nói luôn là cái video này là thất bại là đúng rồi và mình đã cứu họ một bàn thua trông thấy bằng một cái con video khác cùng với một cái sản phẩm như này luôn cho các bạn xem nhá và cái video này mình đã làm đạt 1,2 triệu lượt xem 12.000 bình luận với 12.000 bình luận này ra được 100 đơn mỗi ngày đây là một cái sản phẩm cực kỳ là dễ bán nếu mà chúng ta làm đúng chuẩn cái tư duy được chưa ạ với một cái sản phẩm cho mẹ bé này khoe luôn các bạn là đạt 1,2 triệu lượt xem hãy cùng xem với mình tại sao mình lại làm được cái điều đó và các bạn sẽ thấy luôn là à cái video trước đúng thực sự là ngu và video này thực sự là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề đó hãy cùng xem và rút kinh nghiệm cho mình nhá Bạn còn quá nhiều việc phải làm nhưng con bạn còn quá nhỏ để tự chơi đùa. Việc vừa chăm con và làm việc cũng khiến bạn mất quá nhiều sức. Hãy tập trung vào làm một việc mà thôi. Bạn cứ lo dọn dẹp con bạn để cho một kids lo. Ok chưa? Các bạn có thấy là đến cái đoạn này bắt đầu mới Sách đu nhún nhảy. Bắt đầu đến cái đoạn này bắt đầu mới có logo của họ không? Sách đu Các bạn có thể thấy rằng đoạn đầu mình làm cái gì? Phân tích cho các bạn xem này đoạn đầu ấy mình nói một câu đó là bạn còn quá nhiều việc phải làm nhưng con bạn còn quá nhỏ để có thể tự chơi đùa đầu tiên là mình đánh vào cái nỗi đau của họ gặp phải đã được chưa sau đó mình đưa thêm những cái hình ảnh để giúp họ ám ảnh với cái nỗi đau của họ gặp phải đó là gì đó là chúng ta dùng một cái hình ảnh bát đũa rất là nhiều sau đó cái hình ảnh thứ hai là gì hình ảnh thứ hai là hình ảnh quần áo một đống quần áo đấy cần phải giặt nhưng trong khi đó con bạn vẫn còn quá nhỏ để bạn để có thể tự chơi đùa do vậy thì bạn sẽ phải lựa chọn đến hai việc đấy lý do vì sao có cái bạn diễn viên này một bên là tay ôm em bé một bên là cầm cái chổi mà không biết làm việc gì, gì việc gì bởi vì còn quá nhiều việc một là trông em bé thì thôi uh, dọn dẹp đúng không đó nó chúng ta đánh vào cái nỗi đau của khách hàng gặp phải trong cái trường hợp này bằng cái việc đó là nói với họ là bạn còn quá nhiều việc phải làm nhưng con bạn còn quá nhỏ để có thể tự chơi đùa và đấy là lý do vì sao mình giữ chân được người xem giữ chân được người xem khách hàng xem video của mình và sau đó đến khoảng độ 10 giây sau mình đưa logo của Jumper Kids ra bấy giờ bắt đầu mới xuất hiện logo của họ nếu mà họ muốn được chưa còn đoạn đầu ấy làm gì thì làm bằng mọi giá chúng ta phải giữ chân được người xem sau đó chúng ta mới có cơ hội để giới thiệu với họ là à cái ghế này nó có cái tính năng này cái ghế này nó có lợi ích như thế này rồi mình đưa ra các cái feedback để chứng minh là cái ghế này nó làm được như thế được chưa bấy giờ cuối cùng thì họ sẽ phải mua hàng của chúng ta ok chưa còn những đoạn đầu ấy, nếu mà nó mà đã fail rồi ấy, rất là khó để làm sao mà chúng ta thu hút được người xem được chưa chứ đừng nói đến chuyện mà bán hàng đấy lý do vì sao mà cái video đầu tiên đã sai nếu mà chúng ta làm một sai mất cả một tuần để chúng ta làm một cái video xong rồi là chạy quảng cáo mất tiền thêm và cuối cùng phải vứt đi bởi vì là chúng ta đã làm một cái video sai rồi được không ạ ok chưa Do vậy thì các bạn nhớ giúp mình đừng có mắc phải cái trường hợp giống như cái công ty trách nhiệm hữu hạn Jumper Kit Việt Nam này họ mắc phải được chưa? Làm đoạn đầu tốt lên cho mình. Các bạn làm sao mà tập trung tốt làm hai là tập trung làm tốt cái 20 phần trăm thời lượng đầu video đó chính là cái mà giúp cái video của bạn bắt đầu có hiệu quả rồi đấy tất nhiên là còn rất nhiều những thứ khác mà chúng ta cần phải làm nhưng mà cái đoạn đầu chúng ta đã thu hút để giữ chân được người xem xem tiếp những đoạn sau của chúng ta rồi là như vậy chúng ta đã có những thành quả đầu tiên rồi ok chưa và chúng ta sẽ đến với bước thứ hai cái bước đầu tiên đó là bước đầu tiên đó là quy tắc 80 xe dơ rửa xe cảnh rửa sạch vòi xịt ok rất cảm ơn các bạn đã tham gia thì tất cả những cái mà các bạn nói nó đều đúng với với một cái sản phẩm máy rửa như này nhưng có một cái chi tiết rất là quan trọng à, cái cảnh quan trọng nhất của cái ờ, sản phẩm này đó chính là cái cảnh mà xịt rêu ở sân vườn tại sao thế tại sao vậy bởi vì là sau khi mà khách hàng này chạy một thời gian ấy thì họ mới nói với mình đó là cái sản phẩm này chạy bán ở trên toàn quốc và do vậy nó có một cái trường hợp đặc biệt đó là 80% những cái người mà mua cái sản phẩm này đều không có ô tô vậy thì họ mua về làm gì họ mua về để rửa sân vườn họ mua về để xịt cây cối với một mức mức giá tầm bán trên hơn một triệu họ hoàn toàn có thể sở hữu cái máy này bởi lực bắn của nó rất là mạnh ok chưa và họ mua về để họ có rửa nhà của họ họ rửa sân vườn cây cối ngoài ra thì tất nhiên là có thể rửa xe nhưng họ không mua về để rửa ô tô bởi vì 80 phần trăm họ không có ô tô còn những người mua có ô tô ấy họ ở các thành phố lớn và họ đã đến các cái nơi rửa xe chứ cũng rất ít người có thể tự rửa ở nhà được chưa và đó chính là cái vấn đề của sản phẩm này do vậy cái cảnh quan trọng nhất của cái sản phẩm này chính là cái cảnh mà xịt bay rêu ở cái sân vườn này đi làm sao cho chúng ta thấy là đang rêu xanh mà cái súng này xịt một phát vào thấy trắng tinh cái chỗ đó lên hoặc là nó lộ ra cái cảnh đỏ thì họ rất thích những cảnh đó và nếu mà không có cảnh đó thì sao họ sẽ hỏi rất nhiều rằng là có vệ sinh sân vườn được không có tưới cây được không đó chính là những cái đó đó chính là những cái chi tiết mà khiến họ mua hàng hãy cùng xem cái cái video này nhé La, la, la Ok các bạn thấy chưa? Các bạn thấy có cái cảnh mà nó xịt bay cái rêu ở trên cái đường nối giữa hai viên gạch thấy trắng tinh chưa cái cảnh này rất kích thích các bạn ạ bởi vì người ta cần là cần cái này nhìn thấy rằng mình không cần nói mà là cái súng này xịt lực nó như thế nào hãy cho họ thấy luôn đó là xịt phát lộ rõ luôn rêu là bay luôn như vậy thì họ tưởng tượng được luôn cái tính uh, cái cái cái độ mạnh của cái máy này khi mà nó bắn ra và người ta rất cần là những cái cảnh mà rửa ví dụ rửa cây cối đây các bạn thấy rất nhiều rửa lan rửa cây cảnh đó xong rồi rửa điều hòa xong rồi rửa sân và cuối cùng là những cái cảnh mà rửa xe thì tất nhiên là cũng có rồi bởi đây là một cái sản phẩm rửa xe mà đúng không nhưng cái cảnh quan trọng là cái xịt sân vườn xịt cây cối xịt nhà cửa đấy là lý do vì sao mà cái sản phẩm này rất đặc thù nó phải quay ở những cái nhà mà có bối cảnh cảm giác như là nó ở quê ấy chứ không phải là những cái nhà mà kiểu sang trọng thì lại rất khó bán nha các bạn ok chưa các bạn hãy chú ý cái chi tiết này giúp mình và nếu mà các bạn làm đúng ấy và nếu mà các bạn làm đúng ấy thì nó sẽ ra được kết quả thực sự là tuyệt vời luôn cái video này bán một cái sản phẩm giá hơn một triệu mà cũng được 1,4 triệu lượt xem dự án này mình đã theo nó từ tháng 10 năm 2019 rồi và sau khi họ đã làm thành công cái video này họ đã nhân bản lên và chạy bán được rất nhiều những cái sản phẩm tương tự như này luôn được chưa ạ ngoài ra thì có một cái sản phẩm visa khác ví dụ như ở đây mà tôi không hỏi nữa trong mà cũng hơi mệt mình trả lời luôn với các bạn đâu là cái cảnh quan trọng nhất của cái sản phẩm này nhá cái visa ấy, thì các bạn sẽ nghĩ là cái visa ấy, các bạn sẽ nghĩ là là là nó có thể là da bò ờ, da nọ da kia chất lượng da đúng không mấy cái đó rất là quan trọng hay là kiểu dáng nhưng không không các bạn ạ cái cảnh quan trọng nhất của cái sản phẩm này đó chính là cái cảnh mà chúng ta đút tiền vào trong ví cũng như là chúng ta đút cái giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe vào trong cái ví này họ rất quan trọng bởi vì là trước khi trước khi mà họ mua cái sản phẩm này họ ờ, khách hàng của mình đã chạy test thử rồi và họ thấy là à khách hàng cứ đòi là ờ, cho em xem cái ảnh mà đút tiền vào cho em xem cái ảnh mà đút giấy tờ vào do vậy để có ra nhiều comment nhưng cái tỷ lệ chốt lại cực kỳ kém họ cứ hỏi những cái vấn đề như vậy nếu mà không có những hình ảnh đó thì cái tỷ lệ chốt sale nó kém lại rất là nhiều và đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải có những hình ảnh mà họ thắc mắc thì mình gọi đó là những cái cảnh quan trọng nhất của cái sản phẩm đây cho các bạn xem nhá cái cảnh quan trọng nhá nó không cần là cái cảnh đầu tiên để làm sao mà chúng ta thu hút người xem mà chúng ta mà chúng ta phải là mà chúng ta phải cho họ thấy là những cái cảnh mà giúp họ giải quyết được cái thắc mắc của cái khách hàng mua cái sản phẩm này đây đây là lý do vì sao mà có cái đoạn là, là ATM, chứng minh nhân dân đó nhét vào chứng minh nhân dân rồi là các thẻ ẻ thẻ ATM rồi là có cái cảnh nhét tiền vào trong này nữa họ rất thích những cái cảnh này và nếu mà có những cái cảnh này ấy thì họ mới mua hàng và cái tỷ lệ chốt sale nó mới cao còn nếu mà thiếu như hai cảnh này thì mình yên tâm với các bạn đi đó là họ chỉ inbox một là hỏi cái cảnh đút tiền hai là cái cảnh đút giấy tờ vào vậy thì mình hỏi các bạn này nếu mà với sản phẩm của các bạn thì đâu là cái cảnh quan trọng nhất đây hãy nghĩ thử xem những cái cảnh nào mà họ hay tò mò chúng ta cho vào đấy để cho nó họ đỡ hỏi tăng cái tỷ lệ chốt sale lên giúp mình ok chưa và các bạn làm đúng ý, thì mình đảm bảo với các bạn là kết quả nó vô cùng kỳ diệu luôn đó là 10,4 triệu lượt xem mỗi cái với một cái video này được chưa rất là tuyệt vời đúng không chúng ta sẽ đạt được view rất cao view thì không quan trọng nhưng nó thể hiện rằng cái video này nó hiệu quả và họ tiếp tục chạy quảng cáo cái video đó ra được hàng trăm đơn mỗi ngày là chuyện rất đơn giản được chưa ạ Ok và cách để chúng ta xác định được cái cảnh quan trọng nhất đấy đó là các bạn giúp nghĩ cho mình đó là nếu mà chỉ có một cái cảnh được sử dụng thì đó là cái cảnh quay nào và đây chính là cái lý do quan trọng nhất để khách hàng chọn lựa sản phẩm của bạn được chưa đó, đó chính là cái chi tiết uh, rất là quan trọng mà các bạn phải để ý bây chúng ta sẽ đến với bước thứ ba trong những cái bước để chúng ta làm được video triệu view đó là cái lý thuyết về chiếc cầu trượt các bạn hẳn là đã chơi chiếc cầu trượt rồi đúng không từ hồi bé bây giờ kiểu gì ai cũng đã từng thử một lần chúng ta sẽ để ý thấy rằng nào đó là khi mà chúng ta trượt lên chiếc cầu trượt đấy là chúng ta chỉ có trượt xuống mà thôi không thể nào mà quay lại không thể nào mà dừng lại bởi vì nó rất trơn đúng không các bạn trừ khi các bạn giữ tay vào nhưng mà có ai làm điều đó đâu hoặc ví dụ chúng ta chơi trong ống chẳng hạn thì làm sao mà chúng ta giữ được thì cái lý thuyết chiếc cầu trượt này nói cho các bạn đó là chúng ta hãy bố cục kịch bản và viết làm sao ấy, giống như một chiếc cầu trượt đó là viết nó thật là hay để cho người ta phải mua hàng và xem đến câu cuối của các bạn nhiệm vụ ở đây đó là cái lý thuyết ở đây nó nói cho chúng ta đó là khi mà viết câu đầu tiên ấy phải để làm sao hay đến nỗi để người ta muốn đọc câu thứ hai viết câu thứ hai làm sao để người ta muốn đọc câu thứ ba viết câu thứ ba làm sao để người ta muốn đọc câu thứ bốn viết câu thứ bốn làm sao để người ta đọc câu thứ năm cứ như vậy cứ như vậy đến câu cuối là họ phải mua hàng của chúng ta rồi họ phải xem hết cả cái bài bán hàng đó của chúng ta và đó chính là lý thuyết về chiếc cầu trượt chúng ta bố cục một cái bài bán hàng làm sao mà nó giống như thế đầu tiên là tiêu đề phải câu đầu tiên nhé coi nếu mà là một bài bài viết ấy, thì nó là tiêu đề còn với một cái video đó là cái câu đầu tiên hoặc là cái đoạn đầu tiên viết làm sao ấy hoặc là làm cái video làm sao để cho họ muốn xem tiếp đoạn thứ hai xem đoạn thứ hai người ta muốn xem tiếp đoạn thứ ba đấy là mục đích cũng như là cái cái cái kết quả mà các bạn hướng tới khi mà các bạn ngồi viết một cái kịch bản video được chưa chúng ta phải bố cục nó theo cái lý thuyết trước, trước cầu trượt này và cái lý thuyết trước cầu trượt này mình được học trong cái quyển sách đó là kiêu vũ với ngòi bút à, mình đang để uh, xóa phông nên chắc là các bạn có nhìn khiêu vũ với ngòi bút các bạn comment vào đây để cho các bạn cùng có thể mua về học nha của ông Joseph Sugarman khiêu vũ với ngòi bút anh chị em nào rảnh viết ra cho mình để cả lớp có thể mua nha cái cuốn bìa màu xanh bìa màu xanh rất dày khiêu vũ với ngòi bút của ông Joseph Sugarman được chưa ok cứ tìm theo khiêu vũ với ngòi bút có màu bìa màu xanh anh em về sẽ học được cái lý thuyết về chiếc cầu trượt này vô cùng hay cứ đơn giản nghĩ thôi đó là viết câu đầu tiên làm sao để người ta muốn đọc câu thứ hai viết câu thứ hai làm sao người ta muốn đọc câu thứ ba cứ như vậy cứ như vậy thì chúng ta sẽ ra được một cái kịch bản video thực sự là tuyệt vời được chưa hãy ví dụ với một cái sản phẩm như này nhé hãy ví dụ với một cái sản phẩm mà mình đã tư vấn cho học viên của mình sử dụng anh này thì đã học với mình một thời gian rồi và sau đó mình đã tư vấn cho anh ấy những cái kiểu video rất là hiệu quả thì bạn nó có một cái ngách đó là bán những cái sản phẩm dày dày mà bảo hộ lao động nhưng mà lại có thiết kế rất là đẹp thì bố cục theo chiếc cầu trượt này mình đã làm như ờ, mình đã chỉ cho bạn đó làm như sau tức là cái đoạn đầu ấy mình bảo là cho cái đôi giày vào cho ô tô nghiến qua luôn Ờ, và cái ô và cái giày này ấy, cái mũi nó được bọc thép nó cái mũi nó được bọc thép do vậy thì ừ, khi mà cái ô tô mà nghiến qua ấy, nó không hề ấn gì luôn được chưa các bạn có thấy thu hút không ngay cái đoạn đầu ấy ngay cái đoạn đầu mà ô tô nghiến qua một cái đôi giày mà không bị sao ngay sau cái cảnh đó là cái cảnh mà búa đinh đập con con con vào cái mũi giày này rồi các bạn này xem những cảnh cực kỳ là ấn tượng luôn nó rất là thu hút đấy là lý do vì sao mà họ sẽ thấy tò mò họ bảo ơi tại sao một cái đôi giày mà nó lại bền như này và họ sẽ ở lại và xem tiếp cái video của chúng ta à, chúng ta đã hoàn thành mục đích của câu đầu tiên rồi đúng không chúng ta thu hút được sự chú ý họ sẽ tò mò chứ tại sao một đôi giày ô tô nghiến qua chả bị sao búa đinh thì đấm à, búa đinh thì đóng âm âm vào cái mũi giày này rất tò mò và sau đó thì họ sẽ thắc mắc thêm đó là vậy thì cái đôi giày này có bền thực sự không và có sau đó thì mình sẽ dùng cái cảnh quay đó là cái hàn xì này hàn ra những cái mối hàn và nó bắn vào cái đôi giày này mà vẫn không bị sao luôn và sau đó họ sẽ thắc mắc đó là cái đôi giày này dùng được ở những môi trường nào thì mình sẽ chỉ cho họ những cảnh quay đó là đầu tiên là ở công trường ở cửa hàng hàn xì hay là đi chơi ở trên xe máy đều ok và tiếp theo họ sẽ nói là thế không biết là chắc chắn cái đôi giày này có làm được như vậy hay không thì có mình sẽ đưa ra một cái dẫn chứng đó là rạch luôn cái mũi giày ra và cho họ thấy cái thép bên trong và gõ con con con vào cái đôi giày đó và đấy là như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái lý thuyết chiếc cầu trượt rồi được không ạ và như vậy là đến cuối là họ chỉ còn có cách đó là mua hàng của chúng ta mà thôi bây giờ các bạn sẽ báo giá thì như vậy nó sẽ tuyệt vời hơn đó chính là một cái lý thuyết chiếc cầu trượt đầu tiên là chúng ta sẽ gây chú ý họ để họ xem tiếp cái video của chúng ta và đưa cho họ các cái dẫn chứng để họ thấy thích cái sản phẩm này được chưa và cái video này học viên mình đã triển khai thì kết quả cực kỳ là dã man luôn các bạn ơi hãy xem bạn nên nói về cái sản phẩm này nhá Ờ, trước đây thì mình cũng tự làm video bán hàng cho những cái sản phẩm của mình thì thực sự chưa hiệu quả lắm nhưng mà từ khi biết đến trường và những khóa video của trường thì mình áp dụng thực tiễn các sản phẩm của mình thì mình thấy hiệu quả hơn rất là nhiều và trong khóa học mình thấy hai cái key nổi bật chính là đưa những hình ảnh ừ, nổi bật của sản phẩm lên đầu video để thu hút sự chú ý khách hàng những cái uh, à, những cái dây đầu tiên và thứ hai là áp dụng ừ, khi thần chú bán hàng lên uh, sản phẩm thì từ đấy cái video mình làm hiệu quả rất nhiều và đỉnh điểm có một à, có một sản phẩm đây à, hot trend mình giấy siêu bền và mình nhớ có một ngày đỉnh điểm là được 469 đơn hôm đó mình đóng hàng đến 9 giờ tối cùng anh em và bây giờ tiết kiệm phải điều cả Call from 0345925555 Info NGAGG disconnected. Các bạn kinh doanh online như mình anh em và bên giao hàng tiết kiệm phải điều cả à, xe tải để qua lấy hàng lấy hàng rất là muộn luôn đấy và thì à, từ đấy mình thấy cái khóa học của trường rất tốt hữu ích cho những cái bạn kinh doanh online như mình Ok chưa? Thì đây là một cái trường hợp khá là thú vị khi mà học viên của mình có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời thì câu chuyện đơn giản là chúng ta sẽ áp dụng đúng những cái lý thuyết mà mình đã dạy cho bạn này và bạn đã triển khai được một cái con video thực sự là xuất sắc luôn đúng không ạ vừa nãy là bán cái đôi vừa nãy là bán cái đôi giày ờ, màu xanh nước biển và vừa nãy bạn ấy demo cho chúng ta thêm cả một cái đôi giày dằn di nữa bạn này chuyên làm trong cái ngách mà làm cái vi ờ, làm các cái sản phẩm liên quan đến cái ờ, giày siêu bền như thế này ok chưa và đây cũng demo luôn cho các bạn một cái sản phẩm giảm cân đây nhưng mà nó là một cái miếng dán rất là tuyệt vời để chúng ta chứng minh cái lý thuyết là về chiếc cầu trượt này nhá tức là với một cái miếng dán đây là một cái miếng dán sản phẩm Mimi Wonderpad nó giúp chúng ta là dán vào bụng thì làm sao mà chúng ta có thể giảm cân được thì nó sẽ khi mà dán vào bụng ấy nó sẽ hơi ấm ấm và nó nó hơi nóng nóng ở cái phần bụng khi mà chúng ta dán như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta có thể giảm cân được được chưa ạ và đấy là lý do vì sao mà thay vì việc chúng ta tập gym mất 2 tiếng thì bây giờ dán cái miếng dán này Ờ, đổi lại chúng ta phải dán cả ngày cơ chứ nó không có cái sự thoải mái đâu tức là chúng ta phải dán cả ngày nó hơi mất thời gian so với việc tập gym nhưng mà dán lại thì chúng ta có thể đi bất cứ đâu đi chơi đi làm cũng đều được luôn thì sau đó thì mình mới nói bảo là mình dùng một cái thông điệp đó là một miếng dán mà bằng 2 giờ tập gym luôn và họ rất thú ờ, họ họ rất sướng với cái thông điệp này và họ ở lại để xem tiếp cái video của mình và sau đó thì mình mới nói với họ là à, bạn sẽ có một cái thân hình đúng chuẩn với cái sản phẩm này và tiếp theo đó thì mình sẽ đưa cho họ những cái hình ảnh đó là một cô gái văn phòng đang dùng laptop để sử dụng à, tức là vừa sử dụng cái sản phẩm này và vừa có thể làm việc được họ sẽ rất thấy thích thú sau đó là một anh chàng đi chơi ở ngoài cũng vạch bụng lên để khoe cái miếng dán này tức là chúng ta vừa đi chơi mà chúng ta vừa giảm cân và sau đó thì mình sẽ giải đáp cho khách hàng đó là những cái feedback của khách hàng trước đã sử dụng rồi được chưa và cuối cùng họ sẽ thắc mắc đó là với một cái sản phẩm này thì nó có an toàn hay không bởi vì đây là một cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe các bạn ạ do vậy thì nó rất là uh, họ sẽ rất là quan tâm đến đến cái con người và đấy là lý do vì sao mà cái video này uh, cũng đạt được hơn một triệu view và bán được rất là nhiều hàng và đoạn cuối thì chúng ta đưa ra một cái hình ảnh ờ, body đẹp của hai cái người mà sử dụng cái sản phẩm này và cuối cùng thì chắc chắn là họ phải mua hàng thôi các bạn ơi không còn cách nào khác nếu mà chúng ta đã áp dụng cái lý thuyết chiếc cầu trượt này vào được chưa thì làm sao để chúng ta có thể làm một chiếc cầu trượt thì các bạn để ý chúng ta là cái mô hình cái mô hình tam giác ngược như thế này các bạn giúp mình đó là đưa những cái thông tin nào quan trọng nhất lên đầu cái video và sau đó những cái thông tin nào mà ít quan trọng hơn các bạn nhét xuống cuối cho mình đây chính là cái mô hình hành văn theo kiểu là diễn dịch đấy các bạn đó được chưa các bạn chú ý là làm theo cái này thì chúng ta sẽ ra được đúng cái mô hình của cái chiếc cầu trượt ok chưa ạ và trước ờ, và đó chính là cái bước ờ, chúng ta đưa ra cái bố cục cái kịch bản của chúng ta theo lý thuyết trước cầu trượt trước khi mà đến với cái phần lý thuyết tiếp theo thì dành cho những cái bạn nào mà mới vào ấy thì chúng ta hãy hãy vào cái nhóm Zalo này để chúng ta nhận được cái quà tặng đó là ebook 100 cái ý tưởng video mình sẽ gửi tặng cho các bạn được chưa anh em hãy vào cái nhóm Zalo này để nhận được cái quà tặng Cuối buổi ngày hôm nay những bạn nào theo dõi mình sẽ gửi cho các bạn một cái ebook đó là 100 cái ý tưởng video không bao giờ chán luôn. Mọi người có thể scan cái QR code này hoặc là vào link ở phần chat Zoom ấy thì sau đó thì mình sẽ tặng cho mọi người cái này sau khi mà cái buổi học hôm nay kết thúc được chưa ạ mọi người tiếp tục nhấn vào cái phần chat của trong zoom ấy sau đó thì mình sẽ uh, cuối buổi mình sẽ tặng cho mọi người còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến các cái lý thuyết của cái bước tiếp theo sau nhá ok chưa mọi người hãy đến với bước tiếp theo đó là bước 4 hiểu sản phẩm và đơn giản hóa mọi người ơi mọi người đã bao giờ nhìn thấy quảng cáo này chưa quảng cáo về sách anh não 1500 này mọi người comment cho mình biết đi tôi ok chắc hẳn là đã có những người là là là là, là biết rồi đúng không bởi vì đây là một cái sản phẩm rất là kinh khủng thấy rất nhiều rồi à, bên công ty mình là một công ty mà làm trực tiếp à, video quảng cáo cho cái sản phẩm này Đây lý do vì sao mà lấy ra đây để chứng minh cho mọi người là, là cái cái những cái tư duy mà bên mình làm ấy là nó hiệu quả thực sự luôn và đây là một cái sản phẩm ok rất cảm ơn mọi người mọi người dừng comment được rồi ok được rồi ok ok à, có bạn nói trước làm cả telesale bên đó nữa ôi trời ơi <laughs> à, tuyệt vời luôn ok chưa mình sẽ phân tích cái case study bán hơn 50 tỷ nhá bán hơn 50 tỷ có cả bạn tele sale bên đó thì không thể chém gió được đúng không cái sản phẩm này đã bán được hơn 110.000 cuốn tính tới cái thời điểm mà họ đã nói với mình và rất nhiều và rất rất nhiều họ đã bán được trên 50 tỷ nhờ cái sản phẩm này tất nhiên là kinh khủng họ bán qua chiến miên đây là version thứ mấy của cái quyển sách này rồi các bạn còn trước đó cái bìa sách của nó khác có các các phiên bản khác rất là kinh khủng luôn ok chưa mình sẽ phân tích cái dự án này cho các bạn xem để làm sao mà chúng ta hiểu được đó là hiểu sản phẩm và đơn giản hóa được chưa ạ các bạn phải hiểu sản phẩm và đơn giản hóa với một cái quyển sách như thế này thì sao thì khi bên đó bắt đầu đặt vấn đề với mình bên mình để làm sao mà họ ờ, có thể làm được cái video ấy thì họ nói với mình là cái sản phẩm này sản phẩm này họ sẽ có hai cái tính năng thứ nhất đó là cái tính năng phương pháp âm thanh tương tự thứ hai đó là phương pháp chuyện chêm với hai phương pháp này nó sẽ giúp chúng ta nạp được từ vựng cực kỳ là nhanh chóng mà họ nói là nạp 1.500 từ vựng trong vòng 50 ngày được chưa ạ thì với hai cái phương pháp này nó sẽ giúp chúng ta nhớ được cái từ vựng tốt hơn âm thanh tương tự là như thế nào âm thanh tương tự là như thế nào tức là mình dùng một cái từ tiếng Việt để mình làm sao mà chỉ cho người ta biết cách đọc cái từ tiếng Anh đó ví dụ như là từ cúc thì sẽ có thì sẽ có cái cái cách mình tìm ra một cái từ tiếng Việt đó là hoa cúc thì khi mà nhắc đến từ cúc này các bạn sẽ biết đọc từ từ cúc đó trong cái từ hoa cúc các bạn sẽ nhớ cái cách đọc đó và ví dụ hay là từ hyper thì họ sẽ tìm ra một cái từ đó là hyper như vậy khi mà muốn biết cách đọc của cái từ hyper này chúng ta hãy nhớ đến câu hyper và tất nhiên là họ sẽ đặt trong một cái câu nó rất là hài hước được không ạ ví dụ như là mai hyper ăn quá nhiều nên thừa năng lượng tất nhiên họ phải đặt trong cái văn cảnh như này thì nó khá là vui vẻ nó dễ tiếp cận thì như vậy chúng ta dễ nhớ hơn đúng không cái chữ đỏ cho chúng ta biết là cách đọc cái chữ xanh cho chúng ta biết nghĩa và đó chính là cái phương pháp âm thanh tương tự giúp tạo ra một cái cầu nối giữa tiếng Việt và tiếng Anh được chưa học tiếng Anh mà dễ dàng như vậy đấy thứ hai đó là phương pháp chuyện chêm giống như kiểu phương pháp chuyện chêm là phương pháp chuyện chêm kiểu như là uh, khi mà đang nói một câu tiếng Anh chúng ta chêm à, khi mà đang nói một câu tiếng Việt chúng ta chêm một cái từ tiếng Anh vào đó ví dụ như là thành phố này có bề dày history sâu rộng quá nhiều thứ để có thể thăm thú hết trong vòng một đêm có bạn là gọi là tiếng Anh bồi đúng không ạ ừ ok cũng là hay à, thì khi mà đặt cái từ history trong một cái câu như thế này thì chúng ta sẽ nhận ra ngay cái cách dịch của cái từ history này rất dễ bởi vì chúng ta có thể tự đoán nghĩa và đó chính là hai cái phương pháp giúp làm sao mà chúng ta nạp được 1.500 từ vựng một cách nhanh chóng hơn thì nên các bạn có thấy là từ bấy giờ mình giải thích cho các bạn hết tầm một phút rồi không rất lâu đúng không ngoài ra chúng ta còn những cái ứng dụng để chúng ta học kèm với cái này bằng người bản xứ nói chúng ta để làm sao mà chúng ta tổng hợp hóa hết lại cái kiến thức khi mà chúng ta học từ vựng của theo cái quyển sách này tuy nhiên nếu mà chúng ta nói với khách hàng như vậy nó quá là khó để mà chúng ta có thể là hiểu được cái về sản phẩm này để họ thích thú mà họ ở lại và xem tiếp với với chúng ta đó là lý do vì sao mà mình đã tạo ra một cái thông điệp để thu hút họ bằng cái việc đó là nói là là học tiếng Anh mà dễ như học tiếng Việt và cái video này cực kỳ là bùng nổ luôn các bạn. Nó đạt được 4,8 triệu view ở trên YouTube, chạy trên YouTube bán hàng nhá. Và trên Facebook các bạn search có thể có những video đạt một triệu view là chuyện rất bình thường. Và mình đã lấy một con video mà cao view nhất để cho các bạn xem. Nó đạt 4,8 triệu view và còn rất rất nhiều các video khác. Và sau cái video thành công này thì họ đã triển khai tới 4 năm cái video khác để làm sao mà chúng ta chạy được cái sản phẩm này cơ. Bằng cái việc tại sao mình đã ra được cái thông điệp này, học tiếng Anh mà dễ như học tiếng Việt với cái thông điệp này thôi mình đã thu hút được họ ở lại xem video sau đó thì mình sẽ thuyết phục họ bằng cái tính năng của sản phẩm nói nói nói nói phần phía sau nhưng mà cái nhiệm vụ đầu tiên đó là mình giữ chân được họ đã sau đó bắt đầu mình mới bắt đầu thuyết phục họ bằng cái, các cái tính năng sản phẩm giải thích cho họ biết à, bây giờ họ mới ngồi xem và mua hàng của mình chứ đúng không và tại sao mình lại phát triển ra được cái thông điệp này đó là bởi vì là họ có cách là dùng cái những cái từ tiếng Việt để làm cái cầu nối để chúng ta nhớ một cái từ tiếng Anh nó dễ hơn. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn đó là một cái thông điệp học tiếng Anh mà dễ nhào tiếng Việt, được chưa? Và cái sản phẩm này thực sự là rất là thành công. Ngoài cái video này ra còn chạy nhiều cái video khác và có cái video rất nhiều view là 4,8 triệu view ở trên YouTube hay có một cái sản phẩm là cái sản phẩm đồng hồ rồng này các bạn cái đây là một cái sản phẩm nó rất là hay nó là một sản phẩm đồng hồ cơ mặt rồng thì sau đó thì uh, nó là một sản phẩm đồng cơ do vậy là họ không nó không cần chạy pin đúng không thì mình đã dùng một cái thông điệp đó là đồng hồ cơ mặt rồng chạy cả đời mà không cần pin chỉ với một cái thông điệp đó thôi mà nó đã đạt được một triệu view rồi các bạn ơi bán được hàng trăm đơn mỗi ngày với một cái đồng hồ như này và tất nhiên đây chỉ là một cái video nhá họ còn nhân lên những cái bài viết khác để họ chạy để test các tệp target khác nhau thì đạt được rất nhiều những video đạt một triệu view như này mình lấy đại diện cho các bạn xem một cái video mà thôi được chưa một cái thông điệp ngắn gọn giúp chúng ta có thể giữ chân được người xem để họ xem tiếp cái video của chúng ta đó là một sự thực sự là tuyệt vời các bạn hãy nhớ giúp mình nếu mà sản phẩm phức tạp quá hãy đơn giản hóa cái thông điệp đó đi đừng làm phức tạp bởi vì nếu mà các bạn phức tạp ấy thì khách hàng rất khó để ấn tượng với bài quảng cáo của các bạn và họ sẽ bỏ đi luôn đấy được chưa cả cái bài viết cũng vậy và mà cả cái video cũng vậy luôn ok chưa bước thứ năm đó là các bạn phải đưa ra được một cái lời hứa lời hứa là như thế nào lời hứa đó là hãy nhớ lại cái sản phẩm Jumper Kit của bên mình đó là có cái sản phẩm này đầu tiên là câu nói là um, bạn có quá nhiều việc phải làm nhưng con bạn còn quá nhỏ để có thể tự chơi đùa đúng không? Sau đó sẽ là một cái câu bạn cứ lo dọn dẹp con bạn để Summer Kid lo. Đây chính là một cái lời hứa một cái lời hứa mà mình hứa với khách hàng là khi mà anh xem cái video này của chúng tôi tôi sẽ giải quyết giúp anh cái vấn đề mà anh đang gặp phải được chưa đó chính là một cái lời hứa các bạn nên đưa vào trong cái bài bán hàng của các bạn để làm sao mà họ chắc để họ thấy thấy sướng hơn họ yên tâm hơn khi mà xem cái bài quảng cáo xem cái video của các bạn ví dụ như cái sản phẩm này của à, máy đo đường huyết go thì các bạn để ý là khi mà chúng ta mắc những cái bệnh liên quan như này chúng ta rất tin tưởng vào kết quả trong bệnh viện đúng không đó là một cái điều đúng thôi bởi vì sao bởi vì là bởi vì chỉ có bệnh viện nó ra được những cái kết quả mà chúng ta yên tâm nhất thì cái máy này đã được bộ y tế chứng nhận do vậy chúng ta có thể dùng một cái thông điệp để thu hút người xem đó là kết quả chính xác như trong bệnh viện đây là một cái lời hứa đây là một cái lời hứa với khách hàng khi mua sản phẩm này hay là ví dụ có một cái sản phẩm khác đó là siêu tẩy cặn canxi HGL Plus thì nó cũng đạt được rất nhiều view và nó có một cái lời hứa mà mình đặt cho nó đó là siêu tẩy cạn nhà tắm xịt là sạch đưa ra một cái lời hứa chắc nịch luôn vậy tại sao phải cần có lời hứa nó có ba lý do như sau thứ nhất đó là để khách hàng chờ đợi và kiên nhẫn ngồi xem cái video của chúng ta họ không bị mất thời gian bởi vì mình đã hứa với họ rồi thì họ cũng thấy in, tin tưởng và yên tâm hơn được chưa thứ hai đó là để tiếp cận đối đúng khách hàng tiềm năng và thứ ba đó là để giúp tạo ra cái cam kết ngay từ đầu cái bài bán hàng nó giúp chúng ta phải tạo ra ngay cam kết từ đầu bài bán hàng thì cái bài bán hàng các bạn có sức nặng kinh khủng luôn họ sẽ yên tâm và ở lại xem tiếp cái video của chúng ta được chưa đấy là bước thứ năm đó là phải có một cái lời hứa được chưa bước thứ sáu đó là cái cảnh thực tế cái cảnh thực tế là như nào tức là cái cảnh thực tế được hiểu là mình sẽ lấy ví dụ với cái dự án với cô Lan Hương này nhá các bạn biết cô này đúng không cô này đóng trong phim um, mẹ chồng nàng dâu ấy rất là gắt đúng không thì mình quay cái dự án Toshiko cái xe đạp tập với cả cái cô này thì cô thì cô Lan Hương thì cô Lan Hương này mới cô Lan Hương này uh, khách hàng thuê và làm một cái video dài từ đầu đến cuối luôn quay tức là cô ấy giới thiệu về cái sản phẩm này cũng khá là dài nhưng mà các bạn biết kết quả là gì không khá là tệ bởi vì là chạy nó ừ, bán hàng nó không hiệu quả lắm bởi vì sao bởi vì những cô này ấy, các cô ấy chuyên diễn kiểu trong phim rồi thế nên nếu mà bảo cô ấy nói kiểu bán hàng ấy kiểu phải hơi sôi thịt một chút nói phải truyền động lực cho người ta để người ta có muốn mua hàng thì các cô ấy không không không kiểu nói như thế được đúng không nhưng mà các cô ấy hình ảnh rất là tốt để tạo ra được cái uy tín cho sản phẩm thì đấy là lý do vì sao mà lại nhờ các cô ấy làm một cái video bán hàng đầu đến cuối chạy lại fail sau đó thì mình đã tư vấn cho khách hàng mình đó là thôi bây giờ khi mà đi giao hàng ấy anh thấy khách hàng nào cứ dùng điện thoại quay một cảnh tự nhiên họ sử dụng thế mà lại hiệu quả đây các bạn xem cái video này của một khách hàng ờ, khi mà họ đi giao hàng họ dùng luôn cái điện thoại quay tại chung cư của cô gái đó luôn là cô ấy đạp xe nhìn vào phía trước bởi vì khi giao hàng thấy khách hàng này rất sexy rất là nhờ luôn nhờ luôn đó thì khách hàng này cô ấy cứ bắt đầu chạy như này và cái video này lại có tương tác rất là kinh khủng họ mua hàng và họ hỏi về mua hàng rất nhiều cái sản phẩm này và nó chỉ nhờ một cái cảnh quay thực tế thôi sau đó là khách hàng của mình mới thuê luôn cái bạn này về làm một video quảng cáo với đúng cái concept quần áo như thế này luôn à, và chạy rất hiệu quả do vậy các bạn nhớ chúc mình đó là không cần cầu kỳ không cần phức tạp cái gì cả cứ đơn giản hóa mà thôi và chúng ta dùng những cái cảnh thực tế để làm sao mà dùng những cái cảnh thực tế để làm sao mà chúng ta ra được những con video mà nhìn nó chân thật và người ta tin người ta thích luôn chứ cứ dàn dựng quảng cáo thì kéo lại lại không ok đâu do vậy có gì làm đó đừng có ừ. phức tạp lên cái quá trình mà làm video của chúng ta được chưa hãy dùng một cái cảnh thực tế nào đó là làm video cho các bạn bước thứ bảy mà các bạn cần nhớ đó chúng ta là phải thần có thần thái và giọng điệu thần thái và giọng điệu là như nào cũng chia sẻ luôn với các bạn một cái case study mà mình đã từng thất bại rồi và cũng lại thành công luôn nhá thì đây cũng là hai video về hai cái sản phẩm khác nhau cùng một mc cùng một sản phẩm mà cái video bên tay trái là thất bại các bạn này hãy cùng xem video tại sao cái sản phẩm này thất bại nhé Xin chào các bạn, hiện tại thì trên tay mình bây giờ là một chiếc ví vô cùng đặc biệt. Nó khác hoàn toàn so với những chiếc ví bình thường bởi chiếc ví này được dập nổi 3D cực kỳ ấn tượng ok các bạn có thấy không nó hơi chán đúng không nó nó nó không có thần thái và giọng điệu lắm xin chào các bạn ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái sản phẩm như thế này được chưa đấy nó cũng là một cái thất bại của mình mà mình phải rút kinh nghiệm đó là cái đoạn đầu cũng chưa đủ hấp dẫn à, kèm theo đó lại combo với cả cái giọng nó nói rất là bình thường buồn ngủ nó không có cái gì hứng thú để mà người ta mua hàng cả đây lý do vì sao mọi người thất bại là đúng rồi sau đó với mình mình nghĩ lại mà, à thôi mình sai rồi mình phải làm lại và cũng đó cũng là một cái thất bại và sau đó thì mình đã cải thiện nó bằng việc đó làm một cái video khác ấn tượng hơn và đạt được view rất cao các bạn hãy xem tại sao cái sản phẩm này lại đạt được như thế nhá xem này với HTC Store thật một mà được bốn Vâng, xin chào các bạn đã đến với HTC Store Thật vui vì ngày hôm nay mình sẽ mang lại cho các bạn một chương trình siêu bùng nổ mua một được bốn theo đó Ok chưa? cái ờ, cái video thứ hai này ấy, nó đã cải thiện được cái vấn đề phía trước đó là cái video này MC nói đã có thần thái và giọng điệu hơn các bạn thấy hứng thú không ạ mua một mà được bốn vâng xin chào các bạn ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái chương trình bùng nổ mua một mà được bốn trời ơi nghe nó đã nghe nó đã cuốn hút rồi đúng không các bạn nếu mà nói như trước xin chào các bạn ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái sản phẩm ví da cực kỳ ấn tượng chửi nghe nó rất là chán nó không có thần thái và giọng điệu các bạn phải nói làm sao mà nó hứng thú hơn người ta muốn mua hàng có cái gì điểm nhấn đưa lên đầu luôn mua một mà được bốn vâng xin chào các bạn nó phải mạnh mẽ như thế thì người ta muốn muốn muốn mới muốn mua hàng do vậy phải có thần thái và giọng điệu mình đã thất bại rồi mình đã thất bại rồi do vậy thì các bạn làm sao đừng có dẫm vào những cái bước chân thất bại của mình nữa được chưa ạ ok chưa và làm sao khi mà các bạn làm đúng như thế này thì kết quả rất là tuyệt vời luôn cái video này đạt được một triệu view luôn được chưa? Bán được rất nhiều hàng. Hãy nhớ là chúng ta phải có thần thái và giọng điệu tốt để nó tạo ra cái cảm xúc cho bài bán hàng. Nó tạo ra cái tính thúc giục hành động để làm sao mà khách hàng muốn mua hàng của chúng ta. Ok chưa? Các bạn có thắc mắc là vậy thì làm thế nào để có thần thái và giọng điệu tốt mà không cần có năng khiếu MC? Ai muốn quan tâm không để mình chỉ cho các bạn. Anh em mà quan tâm thì comment xuống phía dưới nhá. Để mình đi lấy nước một chút. rất nhiều các bạn quan tâm rất nhiều các bạn quan tâm cái cách làm sao chúng ta có thể nói có thần thái giọng điệu giống như một MC luôn vậy thì mình sẽ chỉ cho các bạn nhá các bạn hãy về nhà chụp ảnh lại cái màn hình này và luyện tập cho mình có bốn thứ các bạn cần chỉnh để làm sao mà chúng ta có thần thái và giọng điệu tốt hơn thứ nhất nói to lên được không nói to lên là chúng ta đã khác rồi thứ hai nhấn vào những chỗ quan trọng của mình thứ ba nói nhanh hơn thứ bốn mặt tươi lên giúp mình ok chưa và nhớ này chúng ta không thể nào mà luyện tập cùng bốn yếu tố này một lúc được hãy chỉnh dần từng yếu tố một đầu tiên chỉnh nói to lên đã chỉnh nói to ok rồi bắt đầu mới chỉnh nhấn nhấn xong bắt đầu mới chỉnh nhanh nhanh xong mặt bạn sẽ cau lại bởi bạn đang cố gắng là cố gắng là làm sao mà để chúng ta nói hay là to nhấn rồi nhanh bây giờ mặt bạn sẽ cau lại yên tâm đi bởi mình đã từng chỉnh cho rất nhiều mc họ cũng gặp cái vấn đề này rồi và sau đó chỉnh ba yếu tố kia bắt đầu tập về mặt tươi cười lên như này thì mới ok chứ nếu mà mặt mày nhăn nhó để cố gắng nói to nó nhấn nó nhanh lên rất là khổ các bạn ạ ok chưa ví dụ nhá như cái đoạn ở dưới ấy, một cái đoạn là, là ví dụ như là nếu mà nói thiều thảo mà chán ấy nó sẽ là kiểu như là bút trình chiếu Z1 với khả năng chiếu xa 100m kết nối một nút nhấn pin dùng trên 12 tháng đã quay trở lại với chương trình khuyến mãi nghe nó buồn đúng không nghe nó thế thất bại luôn không bán nổi hàng đâu giống như cái bạn MC vừa nãy đúng không sau đó chúng ta phải thay đổi thì sẽ bán được hàng luôn như này là gọi là có thần thái này bút trình chiếu Z1 với khả năng chiếu xa 100m kết nối một nút nhấn pin dùng trên 12 tháng đã quay trở lại với chương trình khuyến mãi mua một tặng một trong tuần này tại Bishop được chưa đó chính là cái cách mà chúng ta phải nói to lên nhấn vào những cái chỗ quan trọng cách tư nhấn ấy, thì do bạn quy định và nhanh hơn một chút và mặt tươi ra được chưa đó chính là cái cách mà các bạn tự về uh, tập luyện để làm sao mà chúng ta làm được cái này để làm được cái điều này ấy, nó sẽ mang lại cho các bạn hai cái điều tuyệt vời thứ nhất nếu mà bạn là một người tự thuyết trình sản phẩm các bạn là một người tự giới thiệu cái sản phẩm đó thì tuyệt vời rồi bạn sẽ có một bài bán hàng rất là hiệu quả và ok còn nếu mà bạn đi thuê MC hoặc thuê những người khác để hoặc cái đội nhóm ấy thì các bạn sẽ là người mà trực tiếp chỉ cho họ cái cách làm sao mà chúng ta nói được cái cái có có cách thần thái và giọng điệu bấy giờ chỉ cho họ thì họ sẽ phục chúng ta và thứ hai đó là họ sẽ nể bởi vì là à họ sẽ biết cách để làm sao mà họ nói ra được một cái bài bán hàng tốt hơn chúng ta sẽ góp ý là à em nói chưa đủ to em nói to rồi nhưng mà chưa đủ nhấn em nói nhấn rồi nhưng mà chưa đủ nhanh chưa đủ nhanh mà nói chậm chậm thì người ta không thành một cái bài bán hàng hiệu quả được ok chưa và em đã làm tốt ba cái kia rồi nhưng mà mặt em lại cau lại như này nhìn nó rất là buồn do vậy giúp anh đó là tập từng cái một và sau đó thì và sau đó thì chúng ta gộp bốn yếu tố này lại để chúng ta sẽ thành một người uh, giới thiệu một bài bán hàng rất có thần thái đúng không ok chưa đấy chính là những cái mà chúng ta sẽ học được các bạn nhớ cho mình nhắc lại một lần nữa này thều thào nói bé thì là mất tiền nói to nói nhấn nói nhanh tươi là chúng ta có tiền chụp ảnh lại cái này và đưa cho đứa nào mà nó đang nói bé nói to nói, nói bé và nói chưa nhấn đấy đây thầy tao dạy <laughs> như thế này đây hãy nhớ là chúng ta nói thiều thào nói bé nói chậm là mất tiền mà bạn nói to lên nói nhấn nói nhanh tạo ra tiền luôn bởi vì sao nó tạo ra cái sự hứng thú nó thúc giục cái tính hành động của khách hàng được chưa đó đó chính là cái cách mà mà chúng ta chốt sale trong video đó các bạn ok chưa bước thứ 8 trong 8 cái bước này đó là tỷ lệ không hình video lát mình sẽ chụp lát này mình sẽ tổng hợp lại 8 cái bước này cho anh em xem nha nên yên tâm không phải hỏi nhiều đâu được chưa còn anh em nào mình chưa vào nhóm để nhận quà tặng à, đến cuối buổi ấy, thì vào, vào nhóm ở trong cái phần link chat mà mình đang ghi ở trong zoom ấy mọi người vào cái nhóm đó lát nữa sẽ tặng cho mọi mọi người 100 cái à, ý tưởng để mọi người có thể làm video hàng ngày thực hành làm video hàng ngày được chưa ok chưa và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bước thứ 8 đó là các bạn để ý cái tỷ lệ không hình video thì mình nói luôn với các bạn đó là tại sao các bạn lại phải nên à, dùng cái tỷ lệ 11 mình khuyên các bạn nếu mà các bạn làm một cái video bán hàng còn video giải trí thì mình không có recommend gì luôn bởi vì là cái tỷ lệ 11 nó rất phù hợp cho bài bán hàng tại sao hãy dùng các cái thông số để nó nói cho chúng ta không nên là cảm tính quá mà cứ dùng những cái thông số ấy khi mà các bạn chạy quảng cáo khi mà các bạn xem các cái thống kê về cái video các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ mà xem video ở trên máy tính ấy nó cực kỳ thấp luôn nó cực kỳ thấp chỉ đâu đó khoảng độ 4 đến 5 phần trăm thôi các bạn ơi còn người ta phần lớn xem trên điện thoại rồi mà điện thoại có đặc điểm như sau đó là nó theo chiều dọc nó theo chiều dọc nó không theo chiều ngang giống như trên máy tính do vậy nếu mà các bạn để một cái tỷ lệ mà 16 chia 9 ở trên máy tính hay là chúng ta hay xem trên YouTube ấy mà mang lên điện thoại ấy, nhìn nó bé nhưng mà nó được cái bề ngang rất là nhiều nhưng mà có để làm gì đâu nếu mà các bạn làm tỷ lệ một một đấy cái sản phẩm của bạn nó rất là to nó choán hợp cái khung hình nó nhìn đã lắm các bạn ạ và có một cái tác dụng nữa đó là chúng ta có thể thêm cái caption trên và dưới nó rất là hợp lý luôn bây giờ chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy là người ta dùng cái tỷ lệ này nhiều rồi đúng không và trên YouTube cũng vậy họ đã hỗ trợ cái tỷ lệ một một rồi nên mọi người có thể yên tâm sử dụng cái tỷ lệ này cho cái bài bán hàng của chúng ta chọn video vuông nó giúp chúng ta bán được nhiều hàng hơn đúng không ạ hay ví dụ như ở đây có rất nhiều cái tỷ lệ chúng ta có thể làm 16 chia chín là cái tỷ lệ mà chúng ta xem trên trên máy tính ấy, nó rất là to nhưng mà khi lên trên điện thoại nó lại bé do vậy chúng ta nên chọn cái tỷ lệ 11 này thứ nhất là phần phía trên ấy, chúng ta vẫn nhìn thấy cái tên fanpage cái phần dưới chúng ta vẫn nhìn thấy nút like nút comment và nút share nó rất là hợp lý ok không hay là ví dụ có tỷ lệ 4 trên 5 là hơi dài một chút cho cả insta hay facebook đều được và cuối cùng là tỷ lệ 9 chia 16 cho nền tảng tiktok đây các bạn full màn hình luôn được chưa chơi ở nền tảng nào dùng ở trên thiết bị nào thì chúng ta theo cái phần đó để làm sao cho cái bài bán hàng của chúng ta nó hiệu quả nhất khi mà các bạn làm một cái video nhớ giúp mình là chúng ta sẽ có cái tỷ lệ vàng đó là chúng ta dùng cái tỷ lệ 11 nhá và đây chính là 8 cái bước để các bạn ra được một cái video triệu view này hãy ghi lại nó nhá hãy ghi lại nó nhá thứ nhất hãy giúp mình là nhớ cái quy tắc 80 20 làm sao thì làm làm cái đoạn đầu video nó thật hay vào dồn toàn bộ công sức để làm cái đoạn đầu cho mình thứ hai xác định ra cho mình đó là đâu là cái cảnh quan trọng nhất để các bạn có thể là tăng cái tỷ lệ chốt sale lên thứ ba đó là ứng dụng cái chiếc cầu trượt vào để làm sao mà chúng ta bố cục một cái bài bán hàng nó khiến cho khách hàng chỉ có thể mua hàng không thể nào mà dừng lại bởi vì à, mày đã trượt trên chiếc cầu trượt của tao rồi thì mày chỉ có xuống mà thôi không thể dừng lại bởi vì rất là trơn ok chưa thứ bốn đó là bạn phải hiểu sản phẩm và đơn giản hóa cái thông điệp của mình lại thứ năm đó là chúng ta đưa ra một cái lời hứa để cho khách hàng yên tâm khi mà nghe cái bài bán hàng của chúng ta thứ sáu đó là chúng ta đưa ra những cái cảnh thực tế thứ bảy cần cái cần cái thần thái và giọng điệu vừa nãy chỉ cho cách làm MC rồi đúng không và thứ tám đó là chọn cái tỷ lệ khung hình nào đó mà nó phù hợp với một cái bài bán hàng đó là tỷ lệ 11 được chưa bây giờ um, mọi người mọi người hãy vào cái nhóm này để nhận quà tặng nhá sau đó chúng ta sẽ đi đến các cái lý thuyết tiếp theo cực kỳ hay đó là thần chú bán hàng hãy anh, anh em nào mà chưa cái vào nhóm zalo để nhận quà tặng hãy vào cái nhóm zalo này để chúng ta nhận được cái quà tặng đó là ebook 100 ý tưởng để chúng ta làm video được chưa ạ ban tổ chức đã gửi cái link vào nhóm vào trong phần chat rồi mọi người hãy vào đó hoặc là quét cái QR code này để chúng ta vào nhóm cuối buổi ngày hôm nay bạn nào mà theo theo dõi ấy, mình sẽ tặng cho mọi người đó là một ebook 100 ý tưởng để chúng ta có thể làm video tốt hơn được chưa ạ Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bí mật thứ ba để giúp chúng ta có một cái video hiệu quả có bạn hỏi là thời lượng video bao nhiêu phút trong một video hiệu quả hiện tại mình chỉ làm tầm dưới 2 phút thôi mà đẹp nhất là dưới 1 phút 30 giây lại càng tuyệt vời càng ngắn càng tốt nhớ lại cái báo cáo đầu tiên của mình nhé. thời gian xem trung bình có 8 9 giây vậy thì làm dài để làm gì đâu làm dài để mà không hiệu quả đâu hoặc trừ các video giải trí hoặc video chuyên môn trên YouTube chúng ta làm dài được ok chưa bây giờ sẽ đến với cái lý thuyết tiếp theo mà rất là hay lý thuyết tiếp theo ai mà chưa vào nhóm thì cứ vào cái link chat ở trong phần chat ở zoom ấy nhá để nhận quà tặng ok chưa bây giờ chúng ta sẽ đến với bí mật tiếp theo đó chính là về thần chú bán hàng vậy thì thần chú bán hàng là gì hãy để hãy để mình hỏi các bạn này khi mà đi mua hàng ấy, cái lúc mà các bạn đang phân vân có bao giờ các bạn chốt mua bởi vì một câu nói nào của nhân viên bán hàng không các bạn có gặp trường hợp nào đang phân vân tự nhiên con bé nó chốt cho mình một câu nào đó nghe rất sướng phải phải mua hàng luôn bạn Việt Trinh nói có có thì đúng là có có thật họ có những cái câu như thế các bạn ạ để mình kể cho các bạn một cái câu chuyện nhá <clears throat> ông anh của mình đi trên máy bay thì anh ấy ngồi trong bên cạnh anh ấy là có hai người thì hai anh bạn này bắt đầu đến giờ mà tiếp viên bắt đầu là uh, mang cà phê với nước ra tiếp ấy thì anh ngồi ngoài mới hỏi cái anh ngồi trong đó là mày có muốn uống cà phê hay không ok chưa thì cái anh ngồi trong này mới nói bảo là không cà phê ở trên máy bay rửa thế nó không muốn uống thế sau đó anh ngồi ngoài nó mới nói một câu mà khiến cho cái anh ngồi trong ok luôn ngã ngửa ra luôn bạn biết anh ấy nói gì không thế mày không muốn uống cà phê ở trên trời à ok chưa nếu mà là nhân viên bán hàng bạn sẽ nói gì à em chào anh anh có muốn uống cà phê ở trên trời hay không nghe có hay không các bạn không tính không tính đến cà phê dở hay là ngon nữa mà tao bán cái trải nghiệm uống cà phê ở trên trời cho mày được chưa cái đó mới là cái cao thủ đúng không tao bán một cái trải nghiệm lạ vô cùng đó là uống cà phê ở trên trời được chưa còn cà phê bây ngon hay không ngon cũng không quan trọng nữa được chưa và đó chính là một cái câu thần chú bán hàng hay ví dụ như là khi mà mẹ mình đi mua mua những cái bồn cầu này thì ra đấy nhân viên sẽ tư vấn cho rất nhiều những cái loại bồn cầu khác nhau ví dụ như là uh, nó có men như thế này loại này thì nó như thế này như thế kia thì sau đó thì cũng phân vân giữa hai loại một loại nó có cái giá cao nhỉnh hơn một chút còn một cái loại nó có giá thấp hơn thì rất là phân vân bởi vì nhìn nó khá là giống nhau nếu mà mắt thường và tay mình sờ vào thì làm sao mà hiểu được là giá trị ở mức nào đúng không sau đó thì bạn nhân viên tư vấn cũng bán hàng cũng nói nọ nói kia nhưng mà vẫn chưa phê đến lúc bạn ấy nói ra một câu thôi mà mẹ mình đã chọn luôn cái giá cao hơn đó là chị ấy nói bảo là nếu mà mua cái đắt một tuần chị mới phải cọ rửa một lần đánh vào cái sự lười biếng của khách hàng ok chưa mày nói là cái cái cái giá cao hơn ấy, nó có men tốt hơn nhưng mà nếu mà cứ nói bảo là nó dùng cái công nghệ men abc xyz bố ai mà hiểu được cái gì bởi vì người khách hàng người ta cũng chỉ là một người thường thôi có phải nhân viên kỹ thuật kỹ sư đâu mà hiểu được những cái công nghệ như này thế nên nói một cái cao dễ hiểu hơn đi đó là một tuần chị mới phải cọ rửa một lần tức là nó công nghệ men tốt hơn thế nên đâu nó lâu bị bẩn hơn có cái kia nó nhanh bị bẩn hơn có thế mà thôi được chưa ạ và chúng ta sẽ có rất nhiều những cái câu nói kiểu như này lấy ví dụ nhá rất nhiều anh bất động sản hỏi đúng không ngõ rộng ô tô tránh nhau chúng ta bán bất động sản tại sao chúng ta không nói là ngõ rộng 6 7 mét ngõ rộng 8 mét mà chỉ cần nói là ngõ rộng ô tô tránh được nhau tại sao cái câu này được dùng rất nhiều bởi vì nó có tính tượng hình và tượng thanh trong cái câu nói đó khiến cho người ta hình dung luôn được cái hình ảnh đó thế nên đâm ra người ta rất thích các bạn ơi người nói ra câu này là người ta hình dung luôn hai con ô tô đối đầu nhau wow, quảng ngõ rộng thành thang phù hợp cho làm ăn và kinh doanh được chưa bán được chưa ok chưa thứ hai đó là đơn đơn vị vận chuyển nó có câu nói đó là khách chưa kịp hủy hàng đã đến tay hay ví dụ ở nhà hàng có cái câu đó là con gì đang bơi chúng tôi cũng có ờ, tuyệt vời không đó chính là những cái câu nói về thân chú bán hàng được chưa cái lý thuyết này được nhắc tới bởi ông Elmer Wheeler ông này thì đã chết rồi và cách đây tầm 50 năm ông đã đưa ra lý thuyết này và các bạn biết vì sao không tới tới cuối năm 2019 hai quyển sách rất nổi tiếng có cái lý thuyết về thần chủ bán hàng này mới được dịch về Việt Nam thì bây giờ mọi người bắt đầu mới biết được nhiều hơn các bạn biết được cũng rất là tuyệt vời đấy bởi vì là không ít người nói cho các bạn đâu mình đã đọc hết hai quyển sách này và nó là một lý thuyết cực kỳ là hay luôn các bạn ơi hãy cùng xem ông này giải thích như nào về cái lý thuyết này nhá These principles are designed to make your sales more accurate, foolproof, and faster. Take principle number one here, for example. Don't sell the steak, sell the sizzle. It's the sizzle that sells the steak and not the cow. Hidden in everything you sell in life is a sizzle. The sizzle is the tang in the cheese, the crunch in the cracker, the whiff in the coffee, and the pucker in the pickle. Okay, ông ấy giới thiệu cái lý thuyết này theo kiểu đó là uh, ờ, đông sell the stick, sell the sizzle, tức là đừng có bán miếng thịt bò mà hãy bán tiếng sell sell của cái miếng thịt bò đó. Cái tiếng sell sell của miếng thịt bò khi đặt lên bàn ấy nó ngon miệng hơn đó là thay vì ông nói là à cái miếng thịt bò này của tôi là từ vùng này, vùng kia, vùng ABC nọ kia. Không không, tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là cái cái tiếng xèo xèo của cái miếng thịt bò nó mang lại nó rất là có hương vị và mùi thơm các bạn ơi. Nó nghe rất là đa đúng không? Chúng ta hãy tìm ra những cái tiếng đó đấy là một cái gợi ý hình ảnh về cái lý thuyết này cho mọi người dễ hiểu Ông ấy nói đó là tiếng xèo xèo chính là cái lợi điểm bán hàng lớn nhất trong bài bán hàng của bạn. Lý do chính khiến khách hàng tiềm năng muốn mua sản phẩm của các bạn. Các bạn hãy tìm hai quyển đó là Thần chú xèo xèo tập 1 và tập 2 và các bạn có thể đọc tìm hiểu thêm về cái lý thuyết này nha. Ai mà nhớ hãy comment xuống phần chat giúp mình để cho mọi người có thể nhớ Thần chú xèo xèo để mọi người có thể tìm mua nha của Emmer Wheeler được chưa ạ? Thần chú bán hàng là gì? Có thể dễ hiểu hơn đó là một cái câu nói mà khi nói xong ấy thì khách hàng sẽ vỗ đùi đen đét và hô to tính tiền cho anh được chưa nó tăng cái nó tăng cái thời gian giữa cái tỷ nó tăng cái thời gian mà chốt sale lên chúng ta rất là nhanh chóng nếu mà khách hàng đang phân vân được chưa cái khẩu quyết bán hàng của thần chú xèo xèo là như này anh em hãy chuẩn bị ghi lại này đừng bán giá tiền mà hãy bán bớt đau lưng đừng có bán cấu tạo mà hãy bán tiết kiệm công sức đừng có bán sức hút mà hãy bán sạch bụi hơn đừng có bán chi phí mà chúng ta hãy bán cái sự tiết kiệm của sản phẩm đừng có bán số phòng mà chúng ta hãy bán cái quang cảnh ở ngoài cửa đừng có bán sách mà chúng ta sẽ ờ, mà chúng ta sẽ bán những cái câu chuyện ở trong sách đừng có bán nhà mà chúng ta hãy bán tổ ấm được chưa đó chính là cái khẩu quyết của thần chú bán hàng hãy ghi lại những cái câu này nó sẽ thay đổi mãi mãi cái việc mà các bạn nói về một sản phẩm của các bạn thay vì nói những câu rất nhàm chán hãy cố gắng tìm ra thần chú xèo xèo được chưa ok nhá ứng dụng thực tế này các bạn nhìn này ví dụ có một đơn vị ship họ ghi là khách chưa kịp hủy hàng đã đến tay hay không các bạn hay nhỉ hay ví dụ như là có một cái vụ đánh ghen cuối năm 2019 hay sao ấy hay cuối năm 2020 ấy, ở trên lý nam đế ấy, về cái con Lexus 570 ấy thì có một cái bếp chôn xe họ lên luôn một cái bài đó là à, một cái anh mặc vest à, tư vấn cho khách hàng là nói câu à anh đi xe này lỡ có bị đánh ghen ấy thì có người gỡ bài luôn Ồ, các bạn có thấy hay không <laughs> tức là tôi không có bán cái xe tôi bán cái sự đảm bảo của anh à, sự an toàn của anh trên mạng xã hội Giờ họ bán cái đó mới gọi là cao thủ đúng không các bạn? Chứ đâu có bán cái xe đâu, tôi bán cái sự an toàn của anh trên mạng xã hội. Thì các bạn biết là tại sao bán xe VinFast mà lại họ lại được đảm bảo như thế rồi đấy. Các bạn có hiểu không ạ? À, ok chưa? Rất là hay đúng không? Nó rất là rất là trào phúng các bạn ơi. Cái post này nó rất là trào phúng. Rồi ok. Chúng ta sẽ đến một một cái khác, ví dụ có một nhà hàng là thế giới hải sản họ có một câu slogan rất hay. Con gì đang bơi chúng tôi cũng có. Thay vì nói là à, tại đây bán hải sản tươi ngon đây mọi người ơi, rô đê rô đê không chỉ cần nói là con gì đang bơi thôi bơi là người ta đã liên tưởng đến cái tươi rồi bởi vì bơi là con sống sống thì là tươi còn nếu mà chúng ta cứ nói giống như ở các nhà hàng khác hải sản tươi đây nó rất là bình thường đúng không chúng ta sẽ không thể nào khác biệt trong cái đám đông đó được do vậy có một cái có một cái thông điệp đó là con gì đang bơi chúng tôi cũng có nghe nó hay nghe nó biết là tươi luôn rồi đúng không ạ ok chưa hay ví dụ như là hay ví hay ví dụ như là có cái dịch vụ của bên mình nó dịch vụ sản xuất video cũng có một cái câu thần chú bán hàng rất là hay đó là tele sale không có thời gian đi vệ sinh luôn thì thường ấy, mình tư vấn cho khách hàng ấy, mình sẽ kèm theo một cái câu uh, thần chú bán hàng như này chốt sale nhanh cực các bạn ạ mình lấy ví dụ các bạn nhìn vào màn hình nhá cái anh này tên là anh khách hàng Ngọc Nguyễn cũng đang quan tâm đến cái dịch vụ làm video bên mình thì đầu tiên ấy mình sẽ gửi cho họ một cái video để thuyết phục họ rằng là à tin vào năng lực của chúng tôi sau đó mình sẽ nói thêm đó là làm máy rửa xe đắt thế mà cũng hơn một triệu view nè, thấy bảo mấy hôm đầu chạy telesale không có thời gian đi vệ sinh luôn các bạn phải nói làm sao cho nó tự nhiên vào cái thần chú bán hàng không phải là một câu slogan ok chưa không phải là một câu sáo rỗng à không phải là một câu slogan mà chúng ta gắn lên để chúng ta nói mà nó là một câu nó rất là tự nhiên khi mà chúng ta tư vấn bán hàng được chưa hay ví dụ như một khách hàng khác nhá mình sẽ nói là à, sản phẩm gối cho bé mình cũng làm rồi cũng hơn một triệu view hơn 4.000 comment hai diễn viên mẹ và bé khách hàng bảo là mấy ngày đầu chạy uh, mấy ngày đầu chạy telesale không có thời gian đi vệ sinh ha đấy sau khách hàng cũng ca ca khách hàng bảo là nghe phấn khích quá được chưa tức là cái câu thần chú bán hàng này nó rất là tự nhiên nó rất là tự nhiên nó rất là nó rất là tự nhiên và các bạn đưa bài bán hàng nó tăng chỉ lệ chốt sale lên kinh khủng luôn các bạn ơi và các bạn hãy nhớ chúng ta thay đổi cái cách nói về sản phẩm bằng thần chú bán hàng đi và tất nhiên để tìm được cái thần chú bán hàng này thì sẽ rất là tốn thời gian mình đã đóng gói nó trong cái khóa học video ads mastery mà nếu mà có cơ hội ấy, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong cái buổi ngày hôm nay sau được chưa ạ còn bây giờ chúng ta sẽ phải đi đến các cái phần khác bởi còn rất nhiều các cái lý thuyết quan trọng khác và tìm thần chú bán hàng tất nhiên nó sẽ không là một cái điều dễ dàng đâu được chưa ạ anh em mà chưa vào nhóm Zalo nhận quà tặng thì hãy vào nhóm Zalo ở trong phần chat của Zoom để nhận được quà tặng 100 ý tưởng làm video nhá. Ok chưa? Bây giờ sẽ đến với cái bí mật tiếp theo. Bí mật tiếp theo để làm ra được một cái video triệu view đó là cách các cái kiểu video bán hàng hiệu quả nhất tức là sôi thịt nhất cho anh em áp dụng được luôn được chưa ạ cái kiểu đầu tiên là cái kiểu video dạng đóng hàng <laughs> các bạn nhìn thấy kiểu này nhiều rồi đúng không thế mình cũng chẳng biết gọi nó là gì nói luôn nó là kiểu video dạng đóng hàng đi tức là ở đây sẽ có một cái video của bạn Hoàng Mạnh Cường và bạn này cũng bán về Shopee có một cái video rất là hiệu quả thế mình đã lưu lại tức là bạn đó đứng ở trong một cái cái cái kho hàng như này và nói về cái thành tích mà bạn ấy đã đạt được rất là tuyệt vời người ta sẽ tin luôn thứ hai mình có một cái dự án mình đã triển khai bán cái quần xịp Muji và cái shop này cũng chạy được 5,5 triệu view luôn các bạn ơi bán một cái quần xịp đơn giản nhưng các bạn thấy choáng ngợp với cái kho phía sau không nhìn rất là uy tín đúng không tại sao lại cái kiểu đóng hàng này hiệu quả thứ nhất nó tạo cho chúng ta cái cảm giác đó là à anh sẽ bán sản phẩm giá rẻ với tôi bởi vì là à, tại kho mà tại kho thì làm gì có cái gì mà phức tạp đâu mà đắt và đúng thật là cái sản phẩm này nó rẻ thế nên người ta tin thứ hai nó cho cảm giác là cái shop này bán được rất nhiều hàng và đấy là lý do vì sao mà cái kiểu video này được rất thịnh hành và đạt được rất nhiều view và các bạn thấy này có cả những cái cảnh mà có cả shipper các bạn ơi đây có cái anh shipper này hôm đó mình đã bảo là à phải thuê à, kiếm một cái áo của anh shipper đóng vào đây uh, để làm sao mà cho nó thật nhất có thể đã làm cái kiểu video này và sau đó hùng ý cả team mình qua xong rồi bắt đầu ngồi bắt đầu dán các cái, các cái hộp quần xịp này lên tường ui rồi vất vả lắm đang quay nó cái hộp quần xịp nó rơi xuống nó buồn cười lắm nhìn video thì ok thôi nhưng mà đến lúc làm thì cũng lắm cái chi tiết khá là thú vị được chưa cái kho hàng này cũng là kho hàng thật của khách hàng nhưng mà tất nhiên là bình thường thì họ dán lên đó làm gì đâu nhưng mà đây chẳng qua là mình làm màu mè hơn mình biết là à nếu mà làm kiểu như này ấy, nó sẽ hiệu quả đấy ok và video này đạt được 5,5 triệu view luôn rất là tuyệt vời với kiểu video dạng đóng hàng này hãy tận dụng nó các bạn không cần phải làm gì phức tạp cả cầm một con điện thoại quay luôn tại kho hàng review cái sản phẩm của các bạn lại là được được chưa ạ cái sản phẩm này ấy, làm cái kiểu uh, video này ấy, chúng ta không cần đẹp mà chúng ta cần thật chúng ta phải thật nhiều chúng ta phải thật nhiều cái hàng ở phía sau và phải có shipper thì tốt và đóng hàng phía sau phải khí thế lên cho mình và có dẫn chuyện phía sau nhá tức là bạn cầm một cái điện thoại sau đó bạn nói là xin chào các bạn ngày hôm nay giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm này đấy là kiểu dẫn hàng tức là cái dẫn chuyện phía sau ấy đoạn đầu có thể gây chú ý một chút ví dụ như là vừa về 500 em quần này hoặc là vừa về 1.000 sản phẩm này anh em review cho anh em thấy luôn kiểu như vậy sau đó bắt đầu là xin chào nói lên tên thương hiệu cũng được ok chưa hoặc là chúng ta có thể thuê mc nói trực tiếp giống như bạn mc vừa rồi xuất hiện được chưa và đó là những cái chú ý khi mà chúng ta làm cái kiểu video bán hàng như này được chưa ạ cái kiểu thứ hai là cái kiểu video mà từ khổ sang sướng tức là họ đang khổ ấy, thì sẽ cho họ thấy cái sự sung sướng được chưa ạ cái này mình có áp dụng trong một cái video bán máy đuổi mũi và đạt được hiệu quả rất là tốt các bạn xem này đây là một cái dự án khác cho cái máy đuổi mũi kia nha Mũi đốt gây sốt xuất huyết, sốt rách có thể khiến trẻ bị dị tật bẩm sinh, khiến não bị teo nhỏ gây nên nhiều loại bệnh nguy hiểm. Nghe có sợ không các bạn? Ngay đầu tiên ấy, bình thường mình sẽ nói xong rồi ví dụ như cái jumper kick kia còn dùng hình ảnh nhá. Cái video này mình minh họa bằng hình ảnh rất là ám ảnh luôn đó là thuê một cái em bé này làm diễn viên uh, sau đó để cho em này cầm cái mũi mẹ ơi nói như thế thì ai mà chả ám ảnh đúng không người ta sẽ nói lên câu mũi đó thì như vậy người ta rất ám ảnh với cái video này và người ta ở lại và xem tiếp cái video của chúng ta sau đó bắt đầu là mình mới giới thiệu các cái sản phẩm uh, uh, mà mình bán trong cái video này được chưa hay ví dụ một cái video găng tay này làm việc ngoài công trường nguy hiểm chọn ngay găng tay bảo hộ chống cắt chống đâm xuyên sửa chữa máy móc dùng điện chọn ngay găng tay bảo hộ cách điện tuyệt đối ok chưa Ờ, làm việc ngoài công trường nguy hiểm chọn ngay cái găng tay này tức là mình cũng nói là và cho họ thấy là cái cảnh mà họ làm việc ở ngoài công trường này rất là đau và rát tay Đấy, tức là cho họ thấy cái khổ sở của họ sau đó thì cho họ sướng bằng cái việc là chúng ta đưa ra cái sản phẩm này để chứng minh là cái giải pháp của chúng ta là có ok được chưa đó chính là cái kiểu video từ khổ sang sướng và tất nhiên cái kiểu này không phải mình nghĩ ra mà bên nước ngoài họ cũng làm nhiều rồi chúng ta học tập lại để làm sao chúng ta ra được cái hiệu quả các bạn hãy xem thử một cái video bên nước ngoài họ làm nhá sneeze, it's a you cough and you sneeze, it's a chore to clean. There has to be a better way. Ok chưa? Cái đoạn đầu tiên của cái video này cũng là một cái bà nội trợ, sau đó thì bà đang dọn dẹp rất là vất vả đúng không? Sau đó thì bà dọn dẹp rất là vất vả lau chùi xong là ho hắng nói chung là có cái nỗi khổ sau đó bắt đầu mình mới đưa họ sướng bằng cái việc đó là giới thiệu cho họ một cái sản phẩm mà máy lau hút bụi này tuyệt vời hơn rất là nhiều được chưa và khi mà làm cái kiểu video này các bạn chú ý giúp mình đó là chúng ta chú ý mấy cái như sau thứ nhất đó là chúng ta nêu bật cái nỗi đau hoặc là vấn đề các khách hàng gặp phải lên thứ hai đó là chúng ta sinh động bằng cái hình động cũng như là bằng cái đồ họa thứ ba đó là nêu ra cái nỗi đau hoặc cái vấn đề nó phải là phổ biến và thứ tư đó là chúng ta nên dùng những cái màu nhạt thứ năm đó là có khách hàng tiềm năng làm diễn viên thì tốt được chưa ạ và bây giờ mình sẽ đến với cái kiểu thứ ba mà các bạn có thể áp dụng đó là kiểu video có sử dụng KOL. Lúc đầu mình nói với các bạn đó là cái video cô Lan Hương fail đúng không? Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái người nổi tiếng, người nổi tiếng trong cái phần đó là chứng thực về cái sản phẩm của chúng ta như vậy nó sẽ rất là uy tín tăng uy tín sản phẩm của chúng ta luôn ở đây ví dụ có video về anh Quang Thắng này thì bên mình cũng làm một cái dự án ghế massage này cho một MC giới thiệu từ đầu đến cuối bởi vì họ có cái chuyên môn về nói video bán hàng còn dùng những người nổi tiếng này trong cái phần feedback thì nó rất là hiệu quả luôn hay ví dụ như ở cái video bên cạnh bạn Lê Bóng này review một cái lược với cái cái kiểu là cho thấy luôn là cái tính năng sản phẩm như nào thì rất là hay và các bạn khi mà làm cái video như này thì chọn đúng KOL hoặc influencer của cái nhóm khách hàng mục tiêu và nếu mà dẫn không tốt ấy, thì các bạn chỉ cần cho họ là xuất hiện ở trong cái phần chứng thực mà thôi được chưa ạ và tiếp theo là một cái kiểu nữa mà anh em nên áp dụng đó là kiểu before after lúc đầu mọi người biết đến case study này đạt 1,2 triệu lượt xem đấy của công ty mỹ phẩm Loren Việt Nam đây là một cái bạn à, mà tên là à, bạn An Nhiên hiện tại bạn là bốt của cái công ty này và có hệ thống phân phối rất là lớn và khi mà làm cái video này thì bạn đã lôi cả team sang để mình đào tạo cho các bạn đó sau đó mình chỉ luôn cho bạn nó cái kiểu video nào làm hiệu quả nhất thì mình chỉ cho cái sản phẩm này đơn giản thôi kiểu bán kiểu kem trộn đấy các bạn thì chỉ cần đặt một cái máy quay sau đó thì cho một bên trắng và một bên đen cho họ thấy cái sự khác biệt giữa trước và sau chạy rất là kinh khủng bây giờ Facebook nó có thể cấm cái kiểu này rồi nhưng mà ngày trước thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cái kiểu này để làm sao mà chúng ta cho thấy cái sự uh, cái cái sự khác nhau giữa hai cái sản phẩm này hãy xem bạn nên nói gì về cái quá trình triển khai cái dự án này nhá Ngày trước thì việc làm video với mình rất là khó Nhưng mà từ khi tham gia cái khóa học bằng video của anh Trường Thì là mình và đội ngũ Noren đã bắt đầu tạo ra được những cái video bán hàng rất là hiệu quả Từ những cái thời điểm mà có một vài chục đơn một ngày thôi Và đến thời điểm hiện tại thì 100 cho đến một hàng nghìn đơn một ngày Đối với cả công ty mình là điều rất là đơn giản à, Mình thấy rằng là với cái lượng đơn hàng như vậy Và với cái chi phí rất là rẻ Thì cái khóa học này sẽ giúp ích rất là nhiều cho những cái bạn kinh doanh online Ok, và hiện tại thì tất nhiên là các bạn đó à, bạn à, Đỗ Cao An Nhiên đã chuyển đổi sang các các sản phẩm khác rồi ví dụ như là sản phẩm Hona chị Hôi Nách có hệ thống phân phối rất kinh khủng nên việc có 1.000 đơn một ngày là chuyện rất là bình thường nha các bạn các bạn ấy còn chạy cả online và có anh anh anh gì anh Đức Aduka hỗ trợ cho bên này nữa đâm ra là chạy rất là khủng khiếp luôn đó các bạn nhớ nhá chúng ta hãy ứng dụng ba cái kiểu video này nó sẽ giúp các bạn có được cái video bán hàng hiệu quả hơn được chưa ạ và để đến trước khi đến với lý thuyết cái phần ký cấu trúc kịch bản triệu view anh em nào mà chưa vào nhóm zalo thì hãy vào cái nhóm zalo thông qua cái mã qr code này nhá để chúng ta uh, chuẩn bị nhận được cái quà tặng mà mình gửi cho các bạn khi các bạn xem hết cái khóa học này được chưa ạ các bạn hãy vào đây hoặc là chúng ta vào thông qua cái link ờ, nhóm chat đấy để chúng ta nhận được một cái ebook 100 cái ý tưởng video các bạn sẽ không bao giờ mà bí khi mà làm ờ, video bán hàng nữa được chưa ạ 100 cái ý, ý tưởng để làm video thực hành hàng ngày luôn được chưa ạ Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái bí mật tiếp theo bí mật số 5 bí mật số 5 đó là cấu trúc kịch bản làm sao để cho hiệu quả bây giờ ok chưa dùng kịch bản này là cái con đường rất ngắn để chúng ta uh, có thể làm ra được những cái video đạt một triệu view được chưa một cái kịch bản chuẩn chúng ta nên tuân theo cái cấu trúc này giúp mình đó là đầu tiên hãy thu hút sự chú ý của khách hàng attention theo quy tắc 80 20 được chưa tiếp theo đó là in, in interest tức là tạo ra cái sự thích thú của họ bằng cái việc sau khi mà thu hút rồi thì hãy cho họ thấy chứng thực cho họ thấy là cái kết quả của cái sản phẩm này là đạt được thứ ba hay là tạo ra sự khao khát và mong muốn nếu đến cái đoạn này có quang thắng giới thiệu sản phẩm này sao à họ sẽ muốn có một cái sản phẩm giống như là của quang thắng này được chưa và cuối cùng đó là đến cái phần hành động tức là mình tạo mình nói là họ hãy hành động đi bằng cái việc đó là hãy mua hàng để lại số điện thoại hoặc là hãy comment số điện thoại hoặc là hãy truy cập website của chúng tôi nói chung là các bạn cần gì thì các bạn nói cái đó được chưa nhưng mà các bạn có thể nói bảo là nhưng mà vẫn khó với một người như tôi đúng không thì tất nhiên rồi sau đó thì các bạn có thể tìm hiểu có vài phần mềm ở bên nước ngoài ấy, họ bán giúp chúng ta có thể tạo ra content với một click thôi ví dụ như phần mềm copysack này nó là một tháng mất 39 đô hoặc là hoặc là 12 tháng mất 468 đô là mất 10 triệu 700 nghìn đồng được chưa ạ bạn Huy Thuấn nhá mình cảnh báo bạn bạn đừng có quảng cáo trong cái phòng này mình đã nói từ trước rồi không bạn sẽ bị đuổi ra khỏi lớp học đấy bạn hãy tôn trọng mình được chưa ạ À, tiếp theo đó có những cái phần mềm ví dụ như là copy.ai cũng mất 12 tháng là 420 đô la mất 9 triệu 670 nghìn đồng được chưa nó rất là đắt và toàn tiếng Anh thôi sau đó thì mình mình nghĩ ơ mình có những công thức này tại sao mình không tạo ra một cái công cụ giúp cho mình có thể đạt được được rồi sau đó thì mình đã tạo ra một cái công cụ để mình có thể tạo ra được những cái kịch bản chỉ trong vòng 5 phút thôi 5 phút để tạo ra một cái kịch bản triệu view mình đã mất 3 tháng để nghiên cứu và thiết kế à, bạn chỉ cần là bạn bạn bạn bạn chỉ cần là trả lời các cái câu hỏi là chúng ta đã nhận được các cái kịch bản chuẩn rồi và mình cái kịch ờ, cái công cụ này nó dành cho những người chưa có kinh nghiệm viết kịch bản video luôn hãy cùng xem cái cái phần mềm này nó hoạt động như thế nào nhá thì đầu tiên nó đang có ba cái kiểu kịch bản đó là kịch bản Facebook kịch bản YouTube hoặc kịch bản livestream cái livestream thì đang phát triển thôi chưa có thì nếu mà các bạn muốn làm kịch bản video Facebook nhấn vào đây sau đó các bạn trả lời câu hỏi ví dụ như họ nó sẽ, phần mềm sẽ hỏi là chọn loại video bạn muốn làm thì mình chọn là loại video bán hàng hoặc là video thông báo chương trình khuyến mãi đều được luôn mình nhận mình nhấn chọn là một trong mấy cái này chọn video bán hàng này sau đó nhấn next đó. bạn muốn thu hút sự chú ý bằng cái cách nào chúng ta sẽ nhấn chọn tiếp ví dụ như là vấn đề hoặc nỗi đau hoặc là nêu điểm nổi bật tên sản phẩm của bạn là gì chúng ta nhấn ví dụ như ở đây là máy hút bụi zin mắc chẳng hạn trong rồi chúng ta nhấn next vấn đề khách hàng gặp phải là cái gì đó chúng ta đưa vào đây vấn đề ví dụ nhà bẩn này vấn đề nhà bẩn này xong rồi là chúng ta thêm các cái vấn đề mà khách hàng gặp phải vào đây nhiều bụi xong rồi là phải quét nhà hàng ngày nói chung có rất nhiều vấn đề chúng ta đưa ba cái vào đây để cho nó đỡ dối sau đó thì các bạn nhấn next rồi nó sẽ hỏi thêm là tính năng sản phẩm của các bạn là gì quét nhà lau nhà rồi tự động sạc lợi ích khách hàng nhận được là cái gì chúng ta điền vào đây nhà luôn sạch này lợi ích là không phải lau nhà hàng ngày tự động làm việc được chưa xong rồi chúng ta nhấn đấy tại sao sản phẩm lại làm được điều đó tức là chúng ta chứng minh tại sao cái sản phẩm làm được điều đó nó có động cơ hút mạnh mẽ này ngăn chứa nước và khăn lau rồi là hẹn giờ qua ứng dụng sau đó chúng ta nhấn đấy có bao nhiêu khách hàng đã sử dụng sản phẩm này chúng ta điền vào đây để tăng cái sự uy tín cho cái sản phẩm của chúng ta lên có muốn báo giá trong video không chúng ta chọn có hoặc không giá bán của video nhìn như thế nào à quên giá bán của cái sản phẩm này giá khuyến mãi 4 triệu chín đó hotline đặt hàng các bạn điền vào đây website đặt hàng của các bạn là gì các bạn cũng điền vào đây nốt sau đó chúng ta nhấn next ra luôn một cái con kịch bản cho các bạn các bạn thấy sướng chưa ok nhá đọc cái câu đầu tiên này cho các bạn này các vấn đề về nhà bẩn nhiều bụi phải quét nhà hàng ngày khiến bạn khó chịu trong cuộc sống các vấn đề này kéo dài ngày càng trầm trọng hơn khiến cuộc sống của bạn mất ổn định ok chưa cái phần cảnh quay chúng ta có này cảnh quay thể hiện từng vấn đề hoặc dùng hình ảnh thể hiện khi dựng cảnh quay cần được làm nhạt màu hoặc đen trắng để thể hiện các vấn đề mà khách hàng gặp phải nhạc nền thì thể hiện cái cảm giác kịch tính và nguy hiểm ờ được chưa tức là nêu vấn đề ra đấy hay ví dụ như đoạn 2 nhá xóa tan nỗi lo về các của bạn với các sản phẩm xóa tan nỗi lo của bạn với sản phẩm máy bụi Zinmax. Đây là một sản phẩm giúp bạn có nhà luôn sạch, không phải lau nhà hàng ngày và đặc biệt cũng tự động làm việc với cái sản phẩm tuyệt vời này. Đây là một sản phẩm giúp cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn. À, các bạn thấy hay không? Chỉ có vài phút thôi mà chúng ta đã ra được một cái kịch bản thực sự là tuyệt vời. Bên cạnh phải đó chúng ta sẽ có hai cái nút next và cái nút quay lại nếu mà chúng ta chưa ưng cái đoạn kịch bản này chúng ta nhấn vào cái nút next nó sẽ chuyển cho chúng ta những cái đoạn kịch bản khác là làm sao mà ưng với các bạn nhất được chưa hay ví dụ như đoạn dưới này sản phẩm đang được bán với mức giá 5 triệu năm 650.000 đồng. Tuy nhiên dành cho 100 người đầu tiên nhanh tay đặt hàng sớm nhất sẽ được giảm chỉ còn 4 triệu 900.000 đồng và miễn phí vận chuyển cho toàn quốc. Các bạn thấy tuyệt vời không? Các bạn không ưng nhấn vào nút next, nó sẽ đổi chúng ta luôn một cái đoạn kịch bản khác. Hay ví dụ như đoạn cuối nhá, nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại của bạn hoặc truy cập website zinmax.vn bạn cũng có thể tư vấn nhận tư vấn trực tiếp của chúng tôi thông qua hotline chúc các bạn có được sản phẩm ưng ý ok chưa và nếu mà các bạn ưng ấy các bạn nhấn vào cái nút download các bạn nhấn vào cái nút download bằng file Word sau đó tất nhiên chúng ta phải chỉnh sửa đi bởi vì nó cũng chỉ là máy thôi nó sẽ đưa cho chúng ta một cái bộ khung để làm sao mà chúng ta có được một cái bản triệu view vài phút rồi chúng ta đã có một cái bản và chúng ta chỉnh sửa một chút là chúng ta đã có thể sử dụng ờ, với cái sản phẩm của các bạn rồi được chưa ạ như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn đó là những thống kê liên quan đến video rất ok này 8 bước làm video hiệu quả này phần mềm lát nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn rồi thần chú bán hàng những kiểu video bán hàng hiệu quả nhất cấu trúc kịch bản và các bạn hãy áp dụng nó bởi vì nó thực sự là hiệu quả đúng không ạ để mình hỏi với các bạn một câu hỏi đó là là các bạn có thấy là từ đầu đến bây giờ mình à, chia sẻ với các bạn có giá trị hay không ạ? Có đúng không? Ok, các bạn cũng đã thấy, các bạn cũng đã thấy các bạn cũng đã thấy là mình đã ờ, từ một cái thằng mà làm video không được video một triệu view trong đó đến được những cái video đạt một triệu view rồi đúng không ạ Ok mọi người hãy vào nhóm link Zalo để nhận quà tặng nhá và các bạn cũng đã thấy là cái anh hùng này là một học viên của mình cũng đạt được video hàng triệu view với một cái ngách đôi giày siêu bền như này thôi đúng không? Rồi cái bạn Đỗ Cao An Nhiên cũng đạt được như vậy. Các bạn cũng đã thấy là mình đã có rất nhiều video đạt một triệu view và sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào nếu mà bạn cũng làm được những cái video đạt được triệu view bán hàng giống như mình? à, nhân viên của bạn sẽ bận rộn hơn rất nhiều và luôn phải tăng ca để làm việc đúng không điều đó sẽ thực sự là tuyệt vời và bạn hoàn toàn có thể làm được những video triệu view như này giúp công việc kinh doanh của các bạn sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều bây giờ nhá các bạn có hai lựa chọn thứ nhất đó là các bạn có thể tự làm tự mày mò đây cũng là một lựa chọn nhưng mà sẽ rất mất nhiều thời gian phải nghiên cứu mò mẫm rồi lại phải mất 3 4 năm giống như mình để phát hiện ra những cái công thức tạo ra những cái video triệu view trong khi đối thủ đã đi rất là xa rồi đúng không và mình hiểu cái cảm giác của cái việc phải tự mày mò và bạn đồng ý với mình cái việc là chúng ta tốn thời gian thì sẽ mất rất nhiều giá trị đúng không vì vậy bạn sẽ có một cái lựa chọn thứ hai đó là để mình hỗ trợ cho các bạn từ đầu đến bây giờ ấy, thì mình đã chia sẻ với các bạn những cái tư duy cơ bản của việc làm video bán hàng hiệu quả nhưng mà đôi khi trong quá trình các bạn làm các bạn cần một cái người hỗ trợ các bạn cần một người dẫn dắt các bạn làm sao để chỉ cho các bạn thấy là sản phẩm này nên làm kịch bản ra sao quay như thế nào nên quay cái gì nói gì để họ mua hàng trong cái video hay là cách dựng cụ thể và cách quay nói chung là rất nhiều thứ để bạn có thể cần hỗ trợ để bạn có thể tự làm được video hoàn chỉnh trong một video nếu mà chỉ học không thôi ấy, mà có kết quả thì họ đã lên Google nhưng tại sao rất nhiều người cũng tìm kiếm nhưng mà lại không đạt được kết quả do vậy thì mình đã tạo ra một cái lời chào hàng một cái ưu đãi đặc biệt bao gồm tất cả mọi thứ giúp các bạn có thể đạt được cái hiệu quả tiết kiệm thời gian và ưu đãi đó chỉ dành riêng cho bạn trong ngày hôm nay nhưng mà để đưa ra ưu đãi đó thì mình cần hỏi ý kiến các bạn các bạn có đồng ý cho mình giới thiệu về ưu đãi nào không ạ Ok, mình đã thấy các bạn à, đã đồng ý rồi. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn À, trong rất là nhiều năm qua mình và công ty của mình đã giúp cho rất nhiều khách hàng của mình cũng như là các học viên của mình bán được rất nhiều hàng thông qua cái việc huấn luyện họ để họ làm được những video bán hàng đúng chuẩn mà tự họ phải làm được nhé chứ nếu mà mình làm giúp họ thì lại quá đơn giản rồi chỉ cần thuê dịch vụ nhưng mà họ phải tự làm được như vậy họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí từ những cái kinh nghiệm đó mình đã có những bí quyết để làm được video triệu view nhanh hơn và mình đã đóng gói nó thành cái chương trình đào tạo online hướng dẫn chi tiết từng bước từng bước và hỗ trợ sau đó đưa cho mọi người những biểu mẫu để mọi người có thể đạt được kết quả giống như mình đã làm đó chính là cái combo khóa học hệ thống video bán hàng và cái khóa học đầu tiên trong cái combo này chính là cái khóa học video ads mastery giúp bạn trở thành bậc thầy trong việc sản xuất video bán hàng triệu view chỉ với một chiếc điện thoại bạn sẽ có được những cái video triệu view giúp công việc kinh doanh của bạn gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn ngay cả khi bạn không biết cách lên ý tưởng cho một video ngay cả khi bạn không có thiết bị chuyên nghiệp để làm và đây là một khóa học online bạn có thể tham gia ở bất cứ đâu trên cả nước học tập trọn đời tất cả chỉ cần đó là một chiếc điện thoại mà thôi được chưa ạ bạn sẽ học được gì Thứ nhất, bạn sẽ học được cách lên kịch bản cho một cái video để hình thành ý tưởng, bao gồm 30 nguyên liệu để làm một ý tưởng, 14 loại video cần biết, rồi là công thức sáng tạo wow up, link up, tư duy chuẩn của một video triệu view các ví dụ về việc sáng tạo cách ờ, cái thứ hai bạn sẽ học được đó là cách để viết kịch bản đúng chuẩn cho video bán hàng công thức viết kịch bản đúng chuẩn 6 cấu trúc và bốn mục đích mẫu kịch bản và kỹ năng viết các bạn cần biết thứ ba đó là phải nghiên cứu sản phẩm khi mà nghiên cứu sản phẩm chúng ta mới viết về sản phẩm đó hay được hiểu về đặc tính tính năng lợi ích của sản phẩm một cách sâu hơn hướng dẫn cách tìm thần chú bán hàng cho các sản phẩm của bạn và các cái loại thần chú bán hàng bước thứ bốn đó là chúng ta sẽ học quay video bằng điện thoại nắm được các cái cỡ cảnh động tác máy và góc quay biết được những kỹ năng để làm việc với diễn viên sâu hơn và phức tạp hơn và sau đó là chúng ta sẽ học dựng video bằng điện thoại được chưa nắm được các quy tắc để sử dụng mọi ứng dụng video bằng điện thoại xong rồi là hướng dẫn cụ thể để dựng từng cái video cắt ghép âm thanh hiệu ứng ra sao mình sẽ chỉ cho các bạn những cái đó và bạn có thể tự làm MC để giới thiệu sản phẩm rồi thu âm để quảng cáo sản phẩm một cách sâu sắc và chi tiết hơn và mình sẽ có một module xây dựng phòng video cho sếp nếu bạn cần đó là xây dựng nhân sự định mức công việc lương trả do họ ra sao mua sắm các thiết bị chuyên nghiệp nếu mà bạn cần và đây chính là cái khóa học duy nhất bạn cần để có thể tự làm được những video bán hàng triệu view giống như mình đã làm nó dành cho người mới những người chưa bao giờ biết viết quảng cáo chưa bao giờ từng có à, biết lên ý tưởng cho một video chưa bao giờ làm video trên điện thoại để có thể thực hiện dễ dàng cái khóa học đầu thứ hai bạn sẽ nhận được đó là khóa học livestream sale pro giúp các bạn trở thành sát thủ livestream bán hàng trị giá 282 đô la cái khóa học này bạn sẽ nhận được đó là bí mật để livestream thành công tự làm được kịch bản livestream biết cách kéo người xem cho livestream sử dụng các công cụ để hỗ trợ cho livestream bán hàng khóa học thứ ba bạn sẽ nhận được đó là khóa học 35 bí mật tăng doanh thu lập tức bằng video trị giá 119 đô la những cái video hiệu quả nhất bán hàng ấy, mình đã tổng hợp các thủ thuật liên quan đến âm thanh đồ họa ánh sáng mình tổng hợp vào đây để các bạn có thể áp dụng dễ dàng được trị giá 119 đô la các bạn sẽ nhận được và bạn sẽ cần thiết kế ảnh đại diện làm sao cho thật thu hút người xem đúng không do vậy các bạn sẽ nhận được thêm cái khóa học đó là thumbnail design perfect trị giá 99 đô la cái khóa học này mình sẽ tiết lộ cho các bạn 30 kiểu ảnh đại diện Ờ, đạt được view cao nhất thời điểm hiện tại trên toàn thế giới mình đã mô hình hóa nó và sau đó chỉ cho các bạn cách làm cung cấp cho các bạn cả công cụ để các bạn có thể làm được trong vòng chỉ 5 phút mà thôi 5 phút ra một cái hình đại diện cực kỳ hấp dẫn mình đã mô hình hóa để các bạn cực kỳ là dễ hiểu được chưa ạ bạn sẽ nhận được đó là khoa học video Ads Mastery trị giá 549 đô la khoa học livestream C Pro trị giá 282 đô la khóa học 35 bí mật tăng doanh thu lập tức trị trị giá 119 đô la. Khóa học thumbnail Design Perfect trị giá 99 đô la, tổng giá trị là 1049 đô la và bạn sẽ nhận thêm được các quà tặng sau. Thứ nhất đó là ebook 10 mẫu kịch bản triệu view mình đã làm sẵn rồi của đa dạng các ngành hàng để các bạn có thể đọc và tham khảo. Kèm theo đó là mẫu để các bạn có thể sử dụng luôn, trị giá 69 đô la. Đây là những sản phẩm thực tế mà cá nhân mình đã triển khai rồi nhá bạn sẽ nhận được thêm một cái bộ quà tặng không ai sẽ chia sẻ cho bạn đó là bộ 40 video đạt trên một triệu view rồi của đa dạng các ngành hàng mình gửi cho các bạn để các bạn tham khảo và áp dụng cho chính cái sản phẩm của các bạn tất cả những cái video này là của mình làm cho khách hàng và không ai chia sẻ cho các bạn những cái video dạng như này trên internet đâu đúng không ạ nó trị giá tới 300 đô la cơ và bạn sẽ cần thêm gì bạn sẽ cần thêm là làm sao để chúng ta có thể viết cái phần viết kịch bản tốt đúng không thì bạn sẽ cần thêm đó là mình sẽ cho các bạn là một năm sử dụng tài khoản vip phần mềm merchant content viết kịch bản chỉ với 5 phút trị giá 256 đô la đây chính là phần mềm vừa nãy mình sẽ giới thiệu cho các bạn tương đương cùng với 5 triệu 890 nghìn đồng. Tổng kết lại bạn sẽ nhận được khóa học video Ad Mastery trị giá 549 đô la, khóa học Livestream Sale Pro, khóa học 35 bí mật tăng doanh thu lập tức, khóa học Thumbnail Design Perfect, ebook 10 mẫu kịch bản, bộ 40 video đạt trên 1 triệu view, phần mềm viết kịch bản và các bạn sẽ nhận được thêm quyền hỗ trợ 11 của mình đến khi nào các bạn tự làm được video thì mới thôi được chưa ạ chúng ta sẽ cùng nhau làm được một video 10 video và cả 100 video mình sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ khi nào các bạn làm được mới thôi tổng trị giá là 1.794 đô la tương đương với 41 triệu 263.000 đồng được chưa ạ hãy thử nghĩ xem nếu mà tất cả các điều này giúp bạn đó là có được hàng trăm đơn mỗi ngày từ các video bán hàng triệu view nó có xứng đáng với mức giá này hay không sở hữu công cụ viết kịch bản chỉ trong 5 phút người mới cũng viết được thì nó có xứng đáng hay không làm chủ toàn bộ hệ thống sản xuất video mà không cần phải mò mẫm mất thời gian nó có xứng đáng hay không bạn sẽ phát triển được cái công việc kinh doanh của mình có những cái nội dung hiệu quả hơn để chạy quảng cáo và lợi nhuận sẽ đạt được nhiều hơn nhiều nó có xứng đáng hay không và việc sở hữu kiến thức cũng như là cái người dẫn dắt các bạn giúp các bạn có thể làm được 100 video bán hàng đạt một triệu view thì sẽ giúp bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền 50 triệu 100 triệu hay là 200 triệu bạn sẽ đầu tư bao nhiêu tiền cho cái sự tiết kiệm này bây giờ mình có hai lựa chọn thứ nhất là mình bán giá cao lên uh, cho những người muốn muốn tự làm được video bán hàng hiệu quả ngay lập tức thứ hai là mình sẽ giảm giá sâu nhất có thể giúp cho những người thực sự cần nó và tạo ra thiện cảm với mọi người để từ đó mọi người có thiện cảm lại và tìm đến với mình nhiều hơn à, các bạn có thể thấy là nếu như mà mình bán nó với mức giá là 500 đô la thì nó cũng là một khoản đầu tư hời bởi vì tổng giá trị combo này là 41 triệu 263 nghìn cơ đúng không ạ nhưng mà bạn đã ở lại tới tận đây mình đã rất cảm ơn bạn bởi vì sự ủng hộ của bạn trong khóa học này do vậy mình đã chọn cái phương án thứ hai đó là mình sẽ giảm giá sâu nhất cho ờ, cho bạn có thể tổng kết lại bạn sẽ nhận được đó là khóa học video Ads Mastery giúp bạn làm video bằng điện thoại trị giá 549 đô la khóa học live stream sale pro giúp bạn có thể học được cách làm live stream bán hàng trị giá 282 đô la khóa học bí mật 35 bạn khóa học 35 bí mật tăng doanh thu lập tức trị giá 119 đô la. Khóa học thumbnail design perfect giúp bạn thiết kế được hình đại diện trị giá 99 đô la. 10 mẫu kịch bản ừ, triệu view làm sẵn, bộ 40 video đạt trên một triệu view, phần mềm viết kịch bản và quyền hỗ trợ một một của mình. Mình sẽ hỗ trợ trực tiếp các bạn khi nào bạn làm được video thì mới thôi. Tổng trị giá của cái combo này là 1.794 đô la, tương đương với 41 triệu. Duy nhất ngày hôm nay mình bán với mức giá 6 triệu 950 nghìn đồng và dành cho 20 người đầu tiên nhanh tay đăng ký hoàn thành học phí trước 16 giờ 30 phút chiều nay ưu đãi chỉ còn là 2 triệu 450 nghìn đồng tổng kết lại bạn sẽ nhận được đó là khoa học video as mastery trị giá 549 đô la khoa học livestream silver trị giá 282 đô la khoa học 35 bí mật tăng doanh thu lập tức trị giá 119 đô la khóa học thumbnail design perfect trị giá 99 đô la, ebook 10 mẫu kịch bản triệu view làm sẵn trị giá 69 đô la, bộ 40 video đạt trên 1 triệu view trị giá 300 đô la, phần mềm viết kịch bản trị giá 256 đô la, quyền hỗ trợ 11 bởi mình. Đến khi nào các bạn tự làm được video thì mới thôi. Chúng ta sẽ hỗ trợ với nhau để bạn làm được một video, 10 video rồi là 100 video. Ok chưa ạ? Tổng giá trị là 1.794 đô la. Duy nhất hôm nay bán với mức giá 6 triệu 950 nghìn đồng. Và 20 người nhanh tay nhất chuyển khoản sẽ nhận được mức giá là 2 triệu 5 450 nghìn đồng và mình sẽ có một chính sách đó là hoàn tiền 100% cho những ai không hài lòng về khóa học mình sau 2 ngày sử dụng được chưa ạ ok chưa để mình rất tin tưởng vào cái chất lượng khóa học của mình do vậy thì mình muốn hỗ trợ các bạn để làm sao các bạn làm được video bán hàng do vậy các bạn hãy chuyển khoản cho mình để thanh toán cái khóa học này sau đó để các bạn hãy ghi nội dung chuyển khoản đó là số điện thoại của các bạn để mình nhận ra các bạn sau đó chụp ảnh và uh, gửi vào nhóm zalo cho mình à, uh, các cái bạn ban tổ chức hãy giúp mình đó là mở cái chat ở trên nhóm zalo ra để khi các bạn chuyển khoản xong ấy các bạn ném vào trong cái nhóm đó giúp mình nhá các bạn hãy chuyển khoản để nhận được cái tư vấn của mình hoặc các bạn hỗ cho hỏi là hỗ trợ 11 nếu 20 người thì bạn có hỗ trợ được 20 mình hỗ trợ 11 thì sao lại 20 người được hiểu không ạ tức là mình hỗ trợ bạn thôi còn nếu bạn của bạn cũng mua khóa học này thì mình cũng hỗ trợ cho bạn của bạn luôn đúng không ạ mình sẽ hỗ trực hỗ trợ trực tiếp cho những ai mà mua khóa học này của mình